Phước Đức Hôm nay chúng ta đã học tiếp cái bài bài số 5 Hôm qua chúng ta học xong các bài được cung phụng mẹ cha Yêu thương gia đình mình Được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất Nay chúng ta sẽ học cái bài kế là Sống ngay thẳng, bố thí, giúp, quyến thuộc, thân bằng Hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất đây ờ, Đức Phật dạy chúng ta sống ngay thẳng là sống sao? <laughs> sống ngay thẳng là có làm sao chúng ta nói vậy đúng không? Cái ờ, cái đời sống của một người Phật tử chúng ta có đôi khi ờ, mình hiểu ngay thẳng theo kiểu thế gian thì mình bây giờ mình giận người cái mình chửi người ta giận nó liền giận cũng tôi giận tôi không ưa tôi không thích và mình thương thì mình nói mình thương nhưng mà thực sự như vậy cái ngay thẳng đó theo cái kiểu của thế gian nếu mà mình giận một người là tự động mình đã mất cái việc tu tập rồi đúng không? chúng ta không có giữ được tâm của mình cho mình đối cảnh mình bị phiền não sân si thì cái đó không phải là cái ngay thẳng mà cái cong quẹo rồi <laughs> tức là tâm chúng ta khi đối diện số cảnh mà chúng ta có tác ý là chúng ta không còn ngay thẳng theo cái nghĩa mà ngay thật của chánh đạo đó, nó có mang một cái nghĩa khác khi mà mọi người thấy nhai thật ở bình thường thế gian thì chúng ta thấy là à, trong ruột mình trong bụng mình thế nào mình nghĩ như thế đó trong bụng mình thế nào mình nói như thế đó là mọi người ngay thật nhưng mà trước hết là cái <coughs> cái việc học đạo của mình một người phật tử mà đi à, cầu học với một vị thầy đối xử với một vị thầy mà cái lòng mình nó thiếu chân thật một chút chúng ta không tiến đạo được nha thì thấy vậy cho nó là một cái nền tảng hết sức là là cơ bản của một người phật tử bất kỳ một người nào đi cầu học đạo với thầy mình mà mình có một cái chút gì đó che giấu hoặc là trong lúc mà chúng ta trình kiến giải với thầy á, mà mình không có thật thà thì những cái điều này sẽ làm chướng ngăn đạo của mình tự mình làm bích lấp con đường đi của mình thôi chứ cũng không có phải hại gì tới ông thầy thật ra trong lúc mà chúng ta trình kiến giải ông thầy không biết hết đó. nhưng mà có nhiều người á, vì à, à, chúng tôi sống những cái môi trường mà tu tập chuyên môn á thì những vị mà trình kiến giải với thầy chúng tôi đó, từ cư sĩ phật tử cho tới tăng ni tại hòa thượng người nổi tiếng thế giới quá rồi <laughs> Thật ra nếu được hòa thượng công nhận là mình ngon lành lắm Thành <laughs> ra là ai cũng phải là mỗi một cái thằng lần mà nhập thất hay gì ra là cố nặng cho được bài kệ để trình cố nghĩ được cái câu gì hay để trình nhưng mà thật sự cái đó nó vượt cái công phu của mình đó, cho nên là cái cái ngay thật cái thật thà là một cái gì hết sức cần thiết trong công phu ngay cả những cái đời sống rất là à, riêng tư mà mình có cảm giác mình không biết là nó đúng hay là nó sai và cần phải có một cái định hướng như thế nào trong cái đời thường của mình mình cũng cần phải cho vị thầy mình biết có nghĩa là <clears throat> khi mà chúng ta đi học đạo nếu không chấp nhận vì đó là thầy mình thì thôi không cần bàn thầy không cần phải nói cái gì nhưng mà vị thầy đã bắt đầu uống nắng cái tâm của chúng ta rồi á mà chúng ta có một cái gì lệch lạc có một cái gì che giấu thì chính mình tự bích lấp con đường đi của mình khiến cho vị thầy không có cái thời gian tại vì có nhiều khi vị thầy rất là nhiều thời gian mình chỉ trình ờ, như vậy thầy không có đủ thời gian để có thể nhận định hay là gì đó thì thầy cũng sẽ chỉ một cách sơ sài cho nên cái người trí là người phải thấy mình trong mỗi lúc và phải thấy thực sự đúng vị trí của mình trong lúc mình công phu đó, thì chúng ta phải trình bày thật dù đó là cái cái cái cái biển chuyển sai của mình cũng phải thật thà nói cái thật thà công phu là một trong những điều cần yếu nhất để cho mình tiến lên bước đường giác ngộ giải thoát ví dụ như bây giờ mình ngồi mình À, thầy hướng dẫn một cái khóa thiền mình ngồi thiền mình tới chỗ đó thật thì mình cứ nói thôi không có cái gì mà phải sợ hãi đó. mình nói là cái việc đó còn ngày hôm đó còn tọa thiền cũng tới cái đó thiệt á nhưng mà mình có nhiều khi mình nghe cái kiểu tới của cái người đó lần trước được thầy công nhận rồi ít bữa sau cái người khác cũng trình như vậy nhưng mà cái người trình sau chưa chắc đã tới như vậy mình cũng muốn được sự công nhận trước công chúng thì đó là một cái điều sai với đạo Thật ra đối với đạo Phật cái sự cái sự thật cái sống ngay thẳng cái sự thật là đạo cho nên lúc nào chúng ta rời sự thật là mình mất đạo lý Chúng ta nên hiểu được điều này Thật ra chúng ta càng sống gần gũi cái sự thật chừng nào chúng ta càng sống thật lòng chừng nào thì đó chính là cái đạo lý đang thể hiện trong đời sống đời thường của mình và cái đó mình có thể đem như cư xử với tất cả mọi người trong đời sống này chúng ta sống thật tâm á, thì nó cũng có một cái giá trị của nó nhưng mà ở trong 14 điều minh triết Đức Phật nói là cái cái dốt nát nhất trong đời người là gì là dối trá sự dối trá chính là sự dốt nát chứ không phải là sự khôn lanh của người học đạo thì cái giới như người đời thường á họ có thể mua lược để họ có tìm kế sống thì cái chuyện đó mình không bàn nhưng mà đến đạo lý rồi là chúng ta phải lọc sạch những cái tâm này Chúng ta bước vào cửa đạo bằng tất cả những cái thành tâm, cái thật ý của chính mình Mà ở trong Duy Ma Cật thì Ngày Duy Ma Cật nó là gì? Trực tâm thì đạo tràng Từ cái chỗ mình sống ngay thật trong đời thường á để để mình không còn phải phải bị phải là ân hận trong cái việc cư xử với nhau với bạn bè với thầy tổ với cha mẹ với với những người thân thuộc của mình thì mình không vướng vào những cái ái náy đó rồi á là mình cái tâm mình nó ngay thật á mà đến một ngày chúng ta mới thấy rõ được cái cái câu nói trực tâm thì đạo tràng của cật. tức là cái tâm ngay thẳng là đạo tràng ngay thẳng có nghĩa là gì khi mà chúng ta đã sống thật rồi cái đạo lòng chúng ta không có lao lự không có thiên lệch hai bên rồi á thì khi chúng ta thấy là thấy thôi chúng ta thấy không có nghiêng bên trái không nghiêng bên phải không nghiêng bên đúng không nghiêng bên sai không rớt vào hai bên thì đó mới là trực tâm nhưng mà đó đòi hỏi trên nền tảng sống chân thật của mình có nhiều khi thầy cũng biết nhưng mà thầy đối với đạo Phật á, thì gần như các vị à, tu tập họ cần cái cái cái tự giác và nếu một thầy chờ đợi một người đệ tử mình tự giác mà không tự giác có khi thầy không nói luôn không phải là thầy không muốn sửa người này nhưng mà đó là cái cái cố chấp họ không dám trình bày sự thật của mình và nếu nói sẽ thứ nhất là sẽ rạn nứt cho nên thầy không thèm nói cái thứ hai nữa là thầy thấy người đó không sửa đổi được cho nên vị thầy cũng không nói luôn thành ra có những cái sự thật mà khi chúng ta trình bày mình có cảm giác mình bị tổn thương cái ngã chấp riêng của mình nhưng mà đó là cách để mà đốn phá cái ngã chấp của chúng ta có những cái mà chúng ta sai sự thật thực sự rồi mà mình không có dám trình bày tức là cái cái ngã chúng ta lớn chúng ta sợ khi người ta biết được cái sự thật của mình là mình bị tổn thương và người đời có hai cái mà người ta thù hằn nhau một cái là người ta sẽ sẽ hơn thua ta ức hiếp ta lường gạt mình ảnh hưởng tới cái cuộc đời sống riêng tư của mình thì mình thù người đó và cái điều thù thứ hai là gì là người đó biết được cái sự thật riêng tư của chính mình thì cỡ trở thành kẻ thù chúng ta có thấy cái điều này không tức là có những cái sự thật riêng tư của mình giấu kín cho người ta biết được mình không muốn biết cho người khác biết sự thật này cho nên rồi phải phải phải tìm cách là phải bịt miệng người này lại thì trong xã hội đời thường chúng ta thấy là khi mà chúng ta phát hiện một sự thật nào đó đối với những người mà nhỏ bình thường thì thôi họ không có khả năng thôi chứ họ lớn hơn mình họ có khả năng là họ sẽ giết mình liền và do vậy mà đời sống chúng ta thấy rất nhiều sự thật nhưng mà chúng ta không thể nói được nhưng mà riêng đối với việc học đạo đó, thì cái việc sự thật là một cái sự cần thiết nhất trên bước đường học đạo của chúng ta Thật ra chúng ta thấy cái bài kinh này Đức Phật chỉ từng ly từng tí trong cái việc học đạo của mình nếu chúng ta xuất phát cái cái lộ trình giải thoát mình trên cái nền tảng cơ bản chân thật thì mình thấy mình càng sống mình càng thân cận cái đạo lý thì chính cái chân thật đó nó nó không phải là nó vượt ra ngoài cái tầm của của kiến thức nha ví dụ như bây giờ mình thấy một sự vật như thế này nếu mình thấy đúng sự thật á thì nó không có gì hết á nhưng mình thấy vượt khỏi sự thật là mình thấy bằng kiến thức thấy kiến thức thì rõ ràng nó không phải là thật rồi khi mà chúng ta chạm sự thật á, thì nó khác ví dụ như cái tay chúng ta chạm lửa chúng ta nghe nóng thì nó khác như một người nói là cái tay đụng lửa sẽ nóng á. mình nghe mình cũng sẽ hiểu về cái hiểu đó nó chưa chính xác nó chỉ là hiểu thôi thật ra làm sao trong cái đời sống chúng ta phải thật gần sự thật chừng nào thì chúng ta thân cận đạo lý chừng đó gần sự thật thì chúng ta phải làm sao cho lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần đến sự thật của nó có nghĩa là chúng ta thấy không mượn kiến thức người khác nữa những cái thấy hiểu gì của mình á, của riêng mình thì nó không phải là cái vay mượn chúng ta nên biết điều này thành ra khi chúng ta thấy một sự vật ví dụ như thấy là mình biết nó là cái bàn thì nó rớt vào cái tầng của danh tự rồi mà danh tự này chúng ta đã từng nghe ở đâu đó có nghĩa là chúng ta đã học người khác rồi thì vì chúng ta thấy bằng danh tự chứ không thấy tới thật của các bạn như ta nhìn cái này chúng ta thấy nó là cái tường thì nó trở thành cái danh tự cái tường chứ con mắt chúng ta đang chạm tới sự thật mà chúng ta không chấp nhận cái sự thật không danh tự khi nào mà chúng ta thấy tới sự thật trước danh tự thì chúng ta mới thấy được cái sự thật của vấn đề nên ví dụ như chúng ta nhìn thấy đó là bông hoa Chúng ta nhìn thấy cái khoảng hư không này Và cái có hình sắc nó cũng đã là danh tự rồi Thì khi mà chúng ta sống gần sự thật chừng nào Là chúng ta sẽ vượt qua cái tầng danh tự Cái danh tự để chúng ta chạm tới sự thật Thì cái này cũng là một cái pháp để cho chúng ta thực tập Ví dụ như bây giờ mà mình à, mình mà sống không danh tự nha một chút một phút chốc mình sống không danh tự thôi chúng ta sẽ thấy mình mà rất là nhạy cảm trước cảnh duyên nhưng bây giờ mình nhìn cảnh duyên cái mình thấy đó là mong qua cái là thôi rồi đó thì cái danh từ bông hoa nó đã là một cái rào chắn cho mình với sự thật rồi bông hoa nó đẹp nữa chúng ta khởi cái niệm bông hoa nó đẹp tức là chúng ta thấy đúng sự thật chưa rời sự thật rồi chúng ta dùng cái cái cái, cái kiến thức cái ý thức của mình nó che chắn của mình với sự thật rồi. cho nên chúng ta không luôn muôn đời không bao giờ chạm được sự thật nhưng mà cái đó thì nó hơi cao đối với chính mình Thật đó chúng ta phải tập sống để cho cái tâm chúng ta đừng có vẽ vời khi mà chúng ta đối duyên xúc cảnh và nhất là đối người với người ấy. khi mà chúng ta dối tá một người qua mặt một người có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta khinh thường người đó mình coi người đó không bằng mình cho nên mình cố tình mình qua mặt người đó và đó là một thái độ rất là tổn phước của một người học trò của một người học đạo tại vì mình có thái độ khinh thường người khác mình mới cố tình qua mặt người đó chứ còn nếu mình trọng người ta là mình không bao giờ dám qua mặt đúng không thì trong khi mình cư xử với gia đình với bà bè bạn với xã hội này mà mình cố tình qua mặt người khác tức là mình cố tình mình coi thường người ta rõ ràng bằng cái tâm thái coi thường người khác mới dám qua mặt chứ còn nếu người ta trọng là không ai dám qua mặt đâu người đó đang được mình quý kính là dám nói lối nói nói dối nửa lời không không dám và người xưa cũng có nói là sao tức là mình nói sai một câu á, là tổn giảm cái cái đức bình sinh của mình nửa câu thôi phi ngôn bán cú tổn giảm bình sanh chi đức tức là mình dối trá nửa lời thôi là tổn giảm cái đức bình sinh của mình rồi thật ra là chúng ta thấy khi mà chúng ta sống ngay thẳng rồi và thứ hai nữa là chúng ta bố thí bố thí thì nếu mà chúng ta giảng hết cái đề tài bố thí nó rộng <laughs> quý vị có thể nghe đề tài đó trong cái lục độ ba la mật chúng tôi có giảng rồi bố có nghĩa là gì bố có nghĩa là khắp thí nghĩa là giống như chúng ta buông cho cho tức là bố thí theo cái nghĩa thông thường là chúng ta cho chúng ta ban phát chúng ta chia sẻ cùng khắp theo cái nghĩa chuyên môn đó, bố thí nghĩa là gì bố thí có nghĩa là là buông bỏ không dướng mắt thì vậy là bố thí ba la mật có nghĩa là gì bố thí ba la mật không có nghĩa là mình à, đem tiền đem của hết nhà cửa mình đi cho hết người khác gọi là bố thí đó ba la chúng ta sai rồi giảng lý thuyết ba la mật mà lại có cái gì trong ruột móc ra cho hết rồi à, tới đụng tới bản kinh à, diệu pháp liên quan nó là bố thí quốc thành thê tử trong bản kinh pháp hoa có rất là nhiều vị giảng cái kiểu mà mình à, thấy mình cũng còn giả cho nên vợ con mình cũng giả rồi đất đai điền sản cũng giả cho nên vi cho nếu mà giảng vậy tội nghiệp đức phật mình <laughs> rõ ràng trong cái bố thí quốc thành thê tử rất rất khó có ai vượt qua được cái này chúng tôi phải nói vậy đó là một câu nói thách thức của tất cả các vị pháp sư thì thê tử mình là cái gì con cái mình là cái gì là cái người thân phải không một người thân thương nhất là vợ là con là vợ chồng hai người yêu thương khấn khích nhau cả cái đời mà bây giờ đem vợ bố thí người ta ví dụ như thế giới phương tây nói là nhân quyền ở chỗ nào mà ông sách con người dắt vợ sách con ông đi bố thí theo tinh thần đạo phật như vậy là nhân quyền ở chỗ nào thành ra chúng ta phải hiểu cái nghĩa của Kinh Pháp Hoa Bố thí bất thành thê tử không có nghĩa là rinh vợ, rinh con để bố thí Và <laughs> chúng ta thấy là sao? Cái người vợ có nghĩa là gì? Là cái cái tình ái, cái tình cảm, tình ái Con của mình giống như nắm ruột của mình thành ra nếu một người tu mà không vượt qua cái ái á, Thì không có tới đâu hết Còn cái điện sản có nghĩa là cái gì? Cái vật sở hữu của mình thì vậy là đầu tiên mình phải bỏ đi cái ngã chấp của mình bỏ đi cái ái nhiễm của mình gọi là bố thí thê tử con là cái gì ruột ràng là thân thiện nhất của mình mất đứa con là mình đứt ruột đứt ren có nghĩa là cái tình cảm đắm nhiễm đó chúng ta phải dứt trừ gọi là bố thí không? bố thí vợ con dẫu thế đất đai điền sản có nghĩa là gì tất cả những cái sự nghiệp của mình dù có trong tay nhưng mình không vướng mắc không đắm trước trong đó thì gọi là bố thí quốc thành thê tử chứ không nghĩa là rinh hết nhà cửa đất đai điền sản để mà rinh cho người ta không phải như vậy thì đây trong nghĩa mà bình thường bố thí tài bố thí xa pháp bố thí vô quý gì đó thì nó nó rất là rộng nên chúng ta chỉ nói gọn lại cái nghĩa của bố thí có nghĩa là là buông xả theo cái nghĩa chuyên môn theo cái nghĩa bình thường thì mình đem mình san sẻ tất cả cái quyền lợi của mình cho mọi người xung quanh mình thấy người ta có thể thiếu thốn về vật chất ta thiếu thốn về tinh thần ta thiếu thốn cái gì đó chúng ta có thể ban bố cho họ nhưng về nghĩa chuyên môn bố thí có nghĩa là buông xả không vướng mắc thì giờ nào chúng ta sống không vướng mắc thì giờ đó có nghĩa là chúng ta đang bố thí thì như vậy gọi là bố khắp bố có nghĩa là khắp có nghĩa là gì là khắp thế gian này chúng ta không dính thì thay vì chúng ta bố thí ba la mật rồi cái thân tâm chúng ta chúng ta không dính và khắp thế gian này chúng ta không dính mắt tức là chúng ta đang bố thí ba la mật tức là mắt thấy sát không dính tai nghe tiếng không dính mũi ngửi mùi không dính thân xúc chạm không dính lục căn tiếp xúc với lục trần không dính mắt có nghĩa là chúng ta đang bố thí ba la mật chứ không phải chúng ta đem đất đai điền sản của mình cho hết rồi mình trắng tay mình ra đường mình xin ăn là bố thí ba la mật không phải thật ra là chúng ta học đạo phật chúng ta mới thấy là cái nghĩa cái cái cái ngữ nghĩa nó khác nhau về mặt bề rộng và bề sâu của cái vấn đề cho nên chúng ta nhìn tất cả những cái kinh điển Đức Phật theo cái chiều chuyên môn đó là không có cái câu không có lời nào mà không phải là cái cách dụng công cho mình nhưng mà mình học đạo Phật theo kiểu kiến thức thì nó sẽ trở thành bóng bẫy văn chương thực sự thì chúng ta không có cách để đi vào cho nên cái chữ bố thí của Đức Phật á chúng ta có thể học và hành cả đời của mình chưa xong một chữ bố thí này thật thì giờ nữa cái chuyện không vướng mắt nơi thân không vướng mắt nơi tâm mình có thể bố thí nổi không <laughs> mình buông làm sao mà ta đụng tới thân mình đối với thân này nó có sống có chết đi nữa mình không còn quan trọng đối với cái buồn thương giận ghét những đúng sai hay dở trong cuộc đời này chúng ta không còn vướng nữa những cái kiến thức mà mình đã quân tập từ xưa giờ một phen mình đã thấy nó là không thấy nó là giả là chúng ta không còn chấp trước trên đó nữa thì xem như chúng ta bố thí thật sự và đó là một cái đời sống chuyên môn thì chúng ta đừng nghĩ là những cái bài bình thường của đức phật không chỉ cách tu chúng ta làm thì tất cả những cái câu lời của đức phật nếu mà chúng ta nói hơn một chữ của đức phật thôi có thể mình nói hoài cả đời và mình tu hoài cả đời chưa hết <laughs> chuyện nó đi học nhiều thêm kiến thức nhiều nó thành chúng ta nó, nó sanh kiến thức kiến giải có khi chúng ta sẽ bị mất mát cái thời gian công phu của mình và khi chúng ta học đạo thì chúng ta cố gắng phải thấy được đến sự thật thật ra một câu sống ngay thật này á nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta phải hai tháng ít lắm cũng phải 3 tiếng đồng hồ mới hết cái câu sống ngay thật <laughs> chuyện bố thí cũng vậy nếu chúng ta chịu khó khai thác thì chúng ta thấy hết cái chiều sâu của bố thí ba la mật mà cái này thì về bố thí ba la mật quý vị có thể tìm cái bộ lục độ ba la mật chúng tôi có giảng á cái đề tài gọi là bố thí ba la mật chúng tôi có nói rất là nhiều ở đây chúng ta chỉ nói tóm lược như vậy thôi giúp quyến thuộc thân bằng hành xử không tỳ vết đây là điều dây chấm mà khó đúng không chúng ta sống không tì vết dễ không cực kỳ khó khăn trong đời này của mình phải nói như vậy mình đối với đối xử với bạn bè đối xử với cha mẹ đối xử với anh em đối xử với xã hội này mà mình sống với họ suốt cả một cuộc đời không tì vết thì khó lắm một thách thức cho chúng ta Thì ra nếu mà chúng ta chăn giữ tâm mình tốt á thì hy vọng là chúng ta cư xử đời sống sẽ không tì vết còn một người mà không đủ sức cái kiểm soát cái tâm mình thôi là chúng ta luôn luôn phạm lỗi lầm ví dụ như bây giờ trong cái phòng này ở mình ở một gia đình nhỏ nhỏ thế này thôi đông người à, cái gì hai người nói chuyện với nhau ba người nói chuyện với nhau như vậy nếu mà mình sống không tì vết là mình dặn volume vừa đủ hai người nghe tại nói chuyện có hai người mà nhưng mà thỉnh thoảng mà làm ầm lên cái cả xung quanh mọi người chú ý tới mình mà mình cũng không có tỉnh giác nổi tức là mình không làm chủ được lời nói của mình trong khi chỉ có hai người à nhưng mà la cái là thành giống như là cự lộn với nhau vậy có nghĩa là mình mình bị lỗi lầm mình không làm chủ được lời nói của mình trước đông người càng đông người chừng nào chúng ta dễ bị phạm chừng đó ví dụ nội cái đi cái đứng của mình giữa đám đông thôi nếu mình không làm chủ mình có thể đi lẹ mình lấn người khác mình đang ngồi như vậy trong cái chỗ yên tịnh vậy mình đứng vậy mình kéo cái rồ để cho người mọi người chú ý làm giật mình mọi người xung quanh chúng ta đã bị tì vết đó những hành động cử chỉ rất nhỏ vậy mình dễ phạm không phạm hoài hoài hoài hoài mà trong cái chỗ yên nhất của người ta mình làm động người ta tức là mình làm giật mình người khác thấy nó như bình thường nếu mình không kiểm soát tâm kỹ mình thấy chuyện chuyện bình thường đông người cái mình ngồi nói chuyện quan quát lên để cho mọi người chú ý mình đó là chuyện bình thường nhưng thật sự là mình đã tiền quá trước đám đông rồi nó làm tổn cái đức của mình Thật ra một người mà làm chủ mình một cách trọn vẹn nó từ cái đi, cái đứng, cái ăn, cái nói của mình là gần như rất là tinh tế Ví dụ như cái nhà Cái nhà trong lúc người ta đang ngủ, người ta đang nghỉ ngơi Mình đi rầm rầm rầm rầm rầm Mình đi giống như là cột rầm <laughs> nó phải mình sống rất là kỹ lưỡng là những bước chân mình là người ta đi tới sau lưng nhiều khi người ta còn không biết nếu mà làm chủ được cái chân của mình đó là những cái việc mình cư xử với nhau rất là nhỏ vậy mà mình nếu mình không có tu mình đâu có kiểm soát đâu mình thấy cái chuyện đi của mình bình thường tại mình đi như vậy tại ở nhiều khi mình nằm mình đang lắng tâm thiền định kỹ nghe đi âm ầm âm giống như là đập cái tiếng động vô lỗ tai người khác thì rõ ràng là chúng ta tùy hết từ cái không kiểm soát nhỏ đó cái người tu chúng ta nói lạ lắm khi mà chúng ta tu kỹ ha quý vị thấy cả ngày họ kiếm một cái một cái tỳ vết của họ khó lắm họ nói chuyện thôi thì họ nhìn trước mặt họ bao nhiêu người là họ canh mê vừa đúng tức là chỉnh volume vừa đủ nghe <laughs> chứ không thừa không thừa mà tính toán mà làm thừa tức là mình sai mình không có kiểm soát được mình thật ra khi mọi người bắt đầu thực hành cái cái việc tu tập á, họ sống phải ăn khớp trong tất cả mọi thời điểm thấy như họ không có dụng công gì hết nói chuyện như là không có ngồi thiền không tụng kinh nhưng mà khi họ cư xử với xã hội cái gì thấy là rõ ràng là kiếm tỳ vết người đó khó lắm trong cái việc chơi đùa của họ thôi mình thấy rõ ràng là họ rất là oai nghi tề chỉnh thấy vậy chứ một người tu không có hở cách cái oai nghi đâu rồi cái việc mà à, đi mà chúng ta có thể rình rập cái chuyện đi bình thường của họ thì họ cũng không phá oai nghi nữa và những người mà quý vị thấy họ kiểm kiểm tra họ kỹ chừng nào đó nha có nghĩa là người tu kỹ chừng nào quý vị sẽ nhìn những cái điệu bộ những cử chỉ những hành động họ vừa đủ đủ đẹp lắm chúng tôi nghĩ là chắc đức phật ngày xưa đẹp lắm tại vì tâm rất an phải không tâm đức phật rất là an thành ra những hành động cử chỉ là không bao giờ dư thừa nhưng ta thấy là một người mà tâm an rồi cái cái đưa tay lên để tay xuống cái nói cái cười cái đi cái đứng quý vị thấy hết sức là tuyệt vời không bao giờ dư không bao giờ dư ra cái người mà thô tháo mà bị dư thừa tức là người đó không biết kiểm soát mình và một người không kiểm soát mình kỹ thì luôn luôn bị lỗi nhịp trong đời sống này cho nên đó là khi mà chúng ta sống trong đời và nhất là chúng ta đang tu tập á, thì mình nhìn cái hành động cử chỉ lời nói hoặc là chúng ta chỉ cần nói chuyện người đó một chút thôi trong khoảng vài phút thôi thì chúng ta biết rằng người này có kiểm soát mình hay không kiểm soát kỹ hay là kiểm soát không kỹ liền có những người họ không có việc gì để bàn không việc gì để nói có khi họ ngồi không một mình họ cái là mấy tiếng đồng hồ chúng ta thấy họ như không cử động tại họ đang kiểm soát mình rất kỹ đang kiểm soát mình rất kỹ và người tu là luôn như vậy luôn luôn luôn rõ biết mình không có không có để cho mình lầm lỗi để lầm lỗi không lầm lỗi nơi tự thân không lầm lỗi ngoài hành động của mình không lầm lỗi ngay cả ý nghĩ nhỏ nhiệm của mình đó là cái việc tu rất là kỹ thành ra nếu mà chúng ta thật sự tu thì chúng ta phải phải khéo léo và kiểm soát mình trong những oai nghi cử chỉ làm sao để chúng ta không bị tì vết và nếu mình kiểm soát mà thật sự không tì vết rồi mình cư xử với mọi người là rõ ràng mọi người sẽ thấy rất là ưng ý trong cái việc giao tế đó nó mặc dù mình thấy nó không có cái tình cảm không có cái kiểu mà uh, lanh lợi đãi bôi giống như những người khác nhưng mà rất chính xác từng câu từng lời từng chữ từng hành động từng cái cung cách của họ rất nghiêm túc rất đầy đủ không thiếu thốn và do họ kiểm soát tâm thôi Thật ra là khi mà chúng ta gặp những cái sự giao tế mà mà mà lanh lợi khéo léo rồi đó thì chưa hẳn là người đó là cái người không tiều hết nên chúng ta phải thấy như vậy cho nên đó là vào chùa quý vị biết những cái môi trường mà tu thực sự ở trong chùa quý vị thấy cả trăm hai trăm người chứ quý vị tìm một tiếng động không bao giờ có họ hồi xưa chúng ta nhớ cái thời ở trong thiền viện có nhiều người khách nói ủa cái chùa này ở bao nhiêu người à? họ không biết cả trăm mấy chục vị thầy trong đó họ vô không bao giờ nghe chuyện ồn ào không thấy quý thầy đâu nữa mà thầy gốc gốc cứ tự giữ mình có người thì ngồi đọc sách có người thì ngồi tọa thiền có người thì hành thiền cái kiểu mà ngồi bình thường thì rõ ràng là 100 thầy ở trong thiền viện không bao giờ chúng ta nghe tiếng động ồn ào nó thì gọi là chúng ta cố gắng phải sống không tì vết trong tất cả những hành động cử chỉ của mình và khi mình sống vậy mình cảm giác nó an lắm và rõ ràng cũng tạo phước cho mình thành ra đó là một điều Đức Phật có xem như đó là cái phước đức lớn nhất cho nên chúng ta phải sống ngay thật và biết bố thí cúng dường rồi biết cung kính các bậc đáng kính giống như trên rồi thì dưới này chúng ta phải sống bố thí cúng dường chúng ta cần phải xả được cái tham chấp của chính mình và lạ lắm cái tham chấp mình buông bỏ được á thì mình lại lớn một phần phước mà cái tham chấp mình càng tham chấp nhiều thì mình lại mất phước cho mình đây là một cái tỷ cái giống như một cái chiều tỷ lệ nghịch vậy đó chúng ta càng tham chấp chừng nào thì phước chúng ta càng tổn giảm chừng đó chúng ta càng buông xả chừng nào thì cái phước báo chúng ta càng lớn chừng đó đây là một cái nghịch và để ý những người mà càng sống đạo hạnh á có nghĩa là không vướng mắt á thì chúng ta thấy là đạo hạnh tăng đúng không mà vướng mắt trong cái ngũ dục á thỏa mãn ngũ dục thì đạo hạnh là giảm Chứ nhìn rõ cái người luôn luôn thỏa mãn ngũ dục lạc tức là người đó đạo hạnh không có và người một sống một cách nghiêm túc không bị vướng mắc trong ngũ dục lạc thì đạo hạnh họ sẽ bắt đầu tăng trưởng đó là cái điều mà thứ ba thứ năm bài kế là tránh không làm điều ác không sai xưa nghiện ngập tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất cái này nó giống như cái bài à, tứ chánh cần trong à, 37 phẩm tự đạo không? không cái này giống cái bài bài bài của đức phật dạy là gì không làm tất cả điều ác nguyện làm tất cả việc lành giữ tâm ý thanh tịnh đó tức là lời phật dạy các bài thơ một bài kệ của đức phật dạy chúng ta ngày xưa thì đây là cái điều ác điều thiện hồi trước mình nói rồi đúng không thì đối với người tu tập là dù một ý niệm ác nhỏ khởi ra nơi đầu cũng không được và khi chúng ta thành công cái công phu này là chúng ta thấy đạt tới đâu nếu một người mà tu tránh điều ác một cách thuần thục rồi đó cái gì thấy cái gì nó cũng có cái ngưỡng của nó nha <laughs> chứ là không phải tránh điều ác là mình tránh điều ác tránh điều ác chuyện bình thường rồi nhưng mà một người thành tựu công phu tránh điều ác á nó đạt tới đỉnh điểm nè có cái ngưỡng của nó hết á người ta có thể chặt đứt cái đầu mình mà gắn lại mình không có nửa ý niệm thù hằn nữa thì thật sự là chúng ta hết điều ác rồi còn nếu mà đụng chuyện chúng ta dù nhỏ dù lớn mà chúng ta cảm giác chúng ta muốn trả thù tức là chúng ta không bao giờ tránh được điều ác đây là điều để chúng ta thấy tức là phải đạt tới cái đỉnh điểm cần cận kề với cái vô ngã thực sự rồi đó phải đạt tới cái cảnh giới thấy thiện ác nó là một cái gì rất là bình thường nơi chúng ta nhưng chúng ta tu suốt một cái đời của mình á, chưa chắc là mình tránh điều ác được thấy thấy nó bình thường như vậy nhưng mà đây là một cái công phu chứ không phải là chuyện bình thường không phải là hiểu biết bình thường đâu quý vị tu cho tới một cái ngày nào mà chúng ta thật sự là nó hết đi cái ác nơi nội tâm rồi đó ha thì người ta có giết mình mà mình có thể sống lại được mình không bao giờ có nửa ý niệm thù hằn người đó không có một cái tác niệm không phải là dằn ép nha không phải là do mình công phu mình đè ép ý niệm ác khởi lên không phải chuyện này nữa lúc đầu thì nó khó khăn là người ta làm này ức hiếp mình giật tiền giật của mình lường gạt mình mình còn phiền hận mà sau khi mình thấy cái điều đó nó giả nó quyển cho nên mình bỏ qua đúng không hoặc là mình gắn đè ép công phu thế này thế nào thế kia vân vân trong giai đoạn công phu ban đầu nó là như vậy nhưng mà thực sự khi một người tu sâu rồi thì họ gần như tự nhiên hoàn toàn nó có một chuyện trong cái thời đức phật có lần đó đức phật um, ở cái vùng đó có một cái ông trưởng giả giàu lắm nhưng mà ông có người con rất là đẹp ông là một thầy tướng mà tại ra ông nhìn cái quý tướng của con ông là từ phải là ông phải từ hoàng phi hoàng hậu rồi trở lên chứ còn bình thường ông sẽ không gả và ông phải tìm một người nào cũng có có quý tướng ông mới gả chứ còn người bình thường ông cũng không gả thì khi con gái ông lớn lên tới tuổi lấy chồng rồi á ông bắt đầu ông đi coi tướng thái tử của các nước về coi muốn cưới nhưng mà ông không gả ông chờ đợi ông chọn một người đúng cái tướng đẹp ông mới gả <laughs> thì một hôm ông thấy dấu chân in trên cát một cái tướng rất là đẹp tức là có tướng chuyển pháp luân rồi cái dấu chân có cái có cái miếng lưới nối kết giữa ngón chân này và ngón chân kia và in trên cát đẹp đẽ vô cùng ông đi theo dấu chân đó ông đi theo một đoạn đường tới thấy một cái vị sa môn ngồi ở gốc cây đang thọ tràng ông đứng từ xa ông nhìn ông giật mình ông nói đây là cái người mà mình đã tìm rồi có cái tướng đẹp vô cùng vừa đẹp trai mà vừa có thể hiện trọn vẹn những cái quý tướng đó ông có lời nói là này sa môn ông hãy bỏ bình bát đó ông đứng dậy đi ông về nhà ta ta có tất cả những cái của cải kho đụng để cho ông hưởng cả đời ông không cần đi xin ăn từng ngày như thế này và con gái ta là đẹp tuyệt mỹ giai nhân ở cái xứ này <laughs> ông nên về đó mà thụ hưởng vừa sắc đẹp vừa tiền tài vừa danh vọng Đức Phật ngửa mặt lên rất là điềm tĩnh nói này cư sĩ cái đãi hôi thối đó ta đã bỏ từ lâu rồi <laughs> cái nghĩa là đức phật từ chối đứa con ổng từ chối gia sản thì ổng thấy thất vọng mà không thể khuyến khích được đức phật cho nên ổng về ổng mới thuật câu chuyện đó lại cho cái con gái ổng nghe và bà này tức giận lắm từ xưa giờ chưa có ai dám đụng chạm chưa có ai dám chê một cọng tóc của bà nữa mà cái thằng cha sa môn đi khất thực xin ăn từng ngày dám chê tôi là cái đãi hôi thối này cô chừng có ngày tôi sẽ trả cái món quà này thì quả tình là bà nhận làm vợ của một vị vua của một nước lân cận bỗng nhiên một hôm đức phật đi quá duyên tới đất nước đó bà hay tin <laughs> hay tin và đem tất cả những mướn tất cả những cái tay côn đồ mà tay nào mà chửi mà ngon chửi mà dữ chửi mà hỗn nhất ra chặn đường hai bên chửi Đức Phật đi với A Nan vừa phớp vô cái ranh giới đất nước là bắt đầu nó chửi xối xả nó chửi ta nói là dân tục nó chửi không còn đường để có thể mà mở mắt ra A Nan nghe tối đầu tối cổ A Nan chịu không nổi rồi A Nan nói thôi tôi Thế Tôn mình đi về đi Thế Tôn <laughs> <laughs> con chịu hết nổi rồi đức phật hỏi đi về đâu bây giờ anh em Thế thì mình đi về thành Ba La Nại hay là cái chỗ nào mà Phật tử có thể cung kính mình nữa Chứ còn trời ơi cái xứ này nó chửi như vậy rồi làm sao mình giáo hóa thế thôi Đức Phật nói này anh em Từ xưa giờ có thằng cha thầy thuốc giỏi nào cái dán cái bảng trước cửa nhà là bệnh nhẹ nhẹ lại ta trị Còn bệnh nặng ta không trị không Nói dạ không, nó thầy thuốc giỏi thì bệnh nặng bệnh nhẹ điều trị Đức Phật nó cũng vậy ở thành Ca Tỳ La Vệ hay Ba La nãy gì đó thì đệ tử của ta giáo hóa đủ rồi tại vì đó họ đã hiểu Phật pháp họ cung kính tam bảo rồi còn ở đây mới chính là cái dân bệnh nặng ta cần phải có mặt khi nghe hai thầy trò anh an đối thoại như vậy rồi thì mấy người cung đồ này quỳ xuống dưới chân Đức Phật cầu ngài ở lại giúp chúng con tại con rõ ràng là bệnh rất là nặng <laughs> thì đó lúc đó Đức Phật giáo hóa được rồi chúng ta thấy là khi mà cái cư xử của đức phật á, không phải là đức phật dần ép cái ác tâm của mình xuống khi người ta chửi mình khi người ta nói nặng quật ức hiếp mình thì đức phật không phải là tu giống như mình là gắn đè đừng có cho sân hận đằng đè đừng có cho ác tâm khởi lên không phải như vậy mà đức phật đã thành tựu công phu đến mức độ là cứ chạm tới đức phật là điều đều biến tan liền không cần phải suy nghĩ Đức Phật không hề có dụng công đừng nghĩ là Đức Phật là là gán tu để cho ý niệm ác sân hận đừng khởi lên không có Đức Phật đủ sức để hóa tán tất cả những cái nghịch cảnh khi chạm tới mình và khi mà mọi người tu cũng vậy đạt tới cái đỉnh điểm là hết những cái điều ác rồi quý vị thấy là những cái mà không có vừa ý vừa lòng đến với mình mình tự hóa tán để mình không có khởi bực bội phiền não chứ không phải là mình gắn tu mình quán nó là quyển quán nó thành không quán nó giả tuyệt đối không có điều này Thành ra mỗi ngày nào á là chúng ta tu tập chúng ta tự xét cõi lòng mình bây giờ mình không còn có một đối thủ nào nữa với chính mình á thì chúng ta gần như là thành tựu được cái điều là không phải tránh làm điều ác <laughs> chứ nếu không chúng ta vẫn còn nha bây giờ ví dụ bây giờ chúng ta binh vực tông phái của mình là chúng ta còn làm điều ác không coi chừng <laughs> coi chừng bây giờ mình thấy cái tông mình là vị thầy mình là vị thầy đức độ là tốt là thầy đang khởi xướng một cái tông môn mình đang rất là tốt nè bây giờ phải tìm cách phải bảo vệ tông môn của mình đó cho nên ai đụng tới tông môn của mình đó là phải bước qua sát chết của mình <laughs> vì vậy là chúng ta vẫn còn tiếp tục làm điều ác mà đạo không phải chúng ta gìn giữ như vậy nha đối với cái việc đạo lý không phải vì việc tranh giành hơn thua gọi là gìn giữ tông phái mình là sai lầm chúng ta gìn giữ cái đạo có nghĩa là chúng ta tu làm sao mà để chính bản thân của tất cả những người theo tông môn đó đều được giác ngộ đều được giải thoát đều sự chống đúng với đạo thì dù cái tông môn mình có tan biến đi nữa mình vẫn còn đạo để truyền thừa ở chỗ khác thì đó mới là cái cách để bảo vệ đạo chứ không phải bảo vệ đạo là phải có súng ống phải có thế lực rồi để bảo vệ là sai lầm không phải đó không phải là hình thức bảo vệ đạo nên là chúng ta mượn cái hình thức đạo để chúng ta làm cái việc khác thôi chứ đúng một phật tử thuần thành nếu bảo vệ đạo là chúng ta phải sống đúng với đạo lý đức phật dạy thì không có ngày giờ phút giây nào chúng ta rời đạo để chúng ta có thể thâm nhập trong đạo lý thật sự để không có cái điều kiện hoàn cảnh nào cho mình phải sân mình phải nổi điên lên mình phải hơn thua mình tranh giành không có cái tranh hơn của mình là gì là mình có hết phiền não chưa cái tranh hơn của mình là gì mình có thấu hiểu chân lý thật sự cho mình sống đúng cái chân lý thật sự chứ đó là chỗ để mình hận thua với nhau chứ không phải hơn thua là mình giỏi giang hơn mình lý luận hơn mình nói hơn người đó mình thắng cuộc người đó mình đó là thống nhiếp cái này mình thống nhiếp cái kia không phải như vậy nói cái việc bảo vệ đạo lý làm sao để cho mình thoát khỏi cái điều ác thật sự nhiều khi mình binh vực cái đạo cái tông phái của mình mình cũng sẽ uh, mạ lị cái tông phái khác mình chê trách cái người tu theo tông phái khác mình coi thường người khác một thái độ khinh khi coi thường cũng là một tác ý ép của mình Thật ra là chúng ta phải hết sức là tôn trọng Nếu chúng ta biết sống là chúng ta phải tôn trọng mọi người xung quanh của mình Và đó chính là cái chuyện mà chúng ta không tạo ác Dù nghịch cảnh xảy ra chính mình một ý niệm thù hằn không có xảy ra thì chỉ coi như là chúng ta thành tựu mà không say sưa nghiện ngập thì cái điều này chúng ta thấy dễ rồi đúng không ai mà say sưa nghiện ngập không có đủ trí tuệ để có thể giữ được mình đó chứ đừng có nói chuyện là có thể là đi sâu vào đạo lý cái đầu chúng ta không có tỉnh thì chúng ta không bao giờ gìn giữ được mình trong đời sống này đó, cho nên là lúc mà chúng ta say sưa thì còn nhiều cái chuyện mất tư cách nữa ăn nói rồi cũng không có chuẩn chạc rồi đi đứng thì xiên xiên sẹo sẹo đúng không chúng ta không có vững vàng thành ra là cái tư cách chúng ta bị mất thì cái đạo đức chúng ta sẽ theo đó mà mất cho nên cái việc sai xưa nghiện ngập là mọi người phật tử không được làm tinh cần làm những việc lành tất cả những cái gì có lợi cho người khác dù một mãi may ý niệm chúng ta cũng phải làm thành ra trong cái chỗ hôm qua mình nói rồi trong cái chỗ riêng tư chúng ta cũng phải khởi cái chúng ta phải tác niệm thương yêu á để chúng ta làm tăng trưởng cái phước lành của mình lên chứ nhiều khi mình không có điều kiện ví dụ như bây giờ mình đi làm việc quần vật cả ngày điều kiện đâu mình đi làm phước nhưng mà nếu người biết tu thì không có phút giây nào mình không làm phước được nếu chúng ta khéo léo cho nên việc lành là cái việc làm chủ nơi tự tâm của mình làm chủ nơi lời nói của mình làm chủ hành động của mình để cái việc mà suy nghĩ lời nói và hành động mình luôn luôn có lợi người khác trong tất cả những cái điều kiện sống này thì như vậy là chúng ta phải tinh cần làm việc lành thì đó là cái phước đức lớn nhất của mình và khi một người làm việc lành thành tựu là làm sao ví dụ như trong làng này có người bị cái gì đó là họ liền nghĩ tới mình liền còn kế bên nhà mà cháy nhà họ không thèm kêu mình là biết là cái việc lành mình chưa có ra gì hết á mình tu chưa tốt dù trong cái hội trong cái phật tử của mình trong cái đạo tràng của mình thôi tự nhiên có một cái người đau bụng là họ nghĩ tới mình họ muốn mình giúp đỡ có một người có một điều kiện khó khăn gì họ liền nghĩ tới mình tại vì mình đã làm việc lành nó thành tựu nó ảnh hưởng gần như là mọi người đều biết nhưng mà muốn như vậy là chúng ta phải làm từ việc nhỏ ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là huynh đệ chúng ta mang một chiếc dép rách đi vào đạo tràng thôi là ngày mai người này chắc chắn sẽ có một đôi dép lành có nghĩa là khi chúng ta bắt đầu làm việc lành là một sự quan tâm của mình trong cái đời sống một cách rất là thực tế và thực dụng chứ không phải nói trên lý thuyết đâu nha nếu chúng ta có biết tu và tu thiện á thì rõ ràng quý vị thấy là từng cử chỉ rất nhỏ trong đời sống của mình một cái người mà đi nghe pháp giống như mình bây giờ mình thấy là cái người đó yếu mình không biết nhưng mà khi bà phát hiện người đó yếu đuối rồi thì ngày hôm sau mình thấy họ vừa xuống xe là có mặt mình bên cạnh để mình có thể dìu dẫn họ đi liền ví dụ vậy đó thì trong tất cả những cái việc lành đó gần như chúng ta không bỏ sót cái điều nào hết trong đời sống cư xử cá nhân chúng ta phải gần như là rất là tỉ mỉ nếu là mọi người nói là tu việc làm cách tinh tấn là không có phút giây nào không có chuyện lợi ích người khác mà mình không làm được nhưng mà nó phải thực tế trong từng hành động nhỏ của mình đó là mọi người làm thiện á mang tiếng cái hội từ thiện này hội từ thiện kia mà khi đụng chuyện làng xã xung quanh mà không có gõ cửa mình đó là biết rằng cái việc thiện mình tu nó còn nó còn chưa có thành tựu còn nếu mà thực sự chúng ta là một người thuần thiện rồi quý vị thấy là gần như cái gì họ cũng muốn nhờ mình giúp đỡ và họ khó khăn cái gì họ cũng cần tới mình hết đó. thì coi như việc thiện chúng ta thuần thục và thuần thiện đến mức độ là cái tâm chúng ta không còn có một cái cái điều gì có thể nghĩ tới cái việc riêng tư trong đầu của mình nữa thì chúng ta mới thành to công cái pháp tu thiện nó thành ra là mỗi một cái nó có một cái ngưỡng của nó để chúng ta tới chứ không phải pháp phật nói sơ qua rồi chúng ta nghe chúng ta hiểu chúng ta gật đầu cái là xong không phải đâu chúng ta phải thực hành từng việc rất nhỏ trong đời sống này bây giờ ví dụ như mình về gia đình nó rồi cái cư xử giữa cái gia đình với nhau thôi thì mình thấy ví dụ như người nhà chúng ta có một chút mệt mỏi nhưng mà tới giờ nấu cơm mà trách nhiệm người đó phải nấu ví dụ như phân công tới ngày đó người đó nấu đi hoặc là giờ đó người đó giặt đồ rửa chén gì đi nhưng mà mình nhìn mình thấy cái cảm giác mệt mỏi của người đó là mình phải săn tay mình làm thay thế liền nó từ cái việc thiện nhỏ nhất trong gia đình chúng ta cũng phải làm cái quan hệ cái cư xử đó là chúng ta không được quyền hở cách trong đầu mà lúc nào hết thành ra một người làm việc thiện là một người luôn quan tâm tới cái cái đời sống của mọi người đầu và cái mắt của chúng ta là gần như phải luôn luôn quan sát và phải nhận định cái đúng cái sai cái hay cái dở cái lệch lạc của người khác nếu mà họ có một sự lệch lạc nào đó thì chúng ta có khuyên lên một vài lời thấy người đó có một sự sai trái chúng ta không được quyền bỏ qua chúng ta cố gắng tìm cách nào đó để dìu dẫn họ quay trở lại với chánh pháp ví dụ vậy đó thì trong cái lời nói cư xử việc làm suy nghĩ chúng ta là gần như chúng ta không có không có bao giờ suy nghĩ rời cái việc lợi ích người khác cho tới khi nó thành tựu cái thiện tâm của chính mình thì trong lòng mình tràn ngập cái sự yêu thương và quan tâm người khác thì cái phước chúng ta rất là lớn nhưng mà thực sự phước chúng ta chưa lớn là vì chúng ta không có làm được hết những cử chỉ này có đôi khi hả phân công ở nhà sáng người này rửa chén trưa người kia giặt đồ cái mình tới giờ đó mình cũng cảnh rảnh nhưng mà thấy người kia mệt đi làm gì mệt gần chết rồi mà họ cũng phải phải rửa chén mình vẫn ngồi trơ trơ ra đó tôi đang công phu rồi nha tôi đang niệm phật <laughs> chúng ta tập như vậy cái tâm chúng ta nó chạy, cho nên những người làm việc thiện gần như cái tâm họ rất là linh động họ quán xuyến họ nhìn thấy tất cả một cái sinh hoạt đời sống này để họ có thể ra tay nghĩa hiệp bất kỳ giờ phút nào gần như là quên thân mạng của mình thì vậy là mới thành tựu được cái thiện nghiệp chứ không phải chuyện đơn giản là cái việc lành mà chúng ta muốn làm như thế nào chúng ta làm đó thì đó là đối với việc mà việc lành mà khi chúng ta thành tựu thì nó sẽ có cái ngưỡng của nó như vậy và một điều rất lạ là khi cái việc lành nó thành tựu rồi á cái tâm chúng ta rất là an ừ. nó đạt tới cái cảnh giới thuần thiện rồi tâm chúng ta an ghê lắm tại vì cái người luôn sống quan tâm với người khác nó, lên cái cảnh giới khác không còn là ở chỗ cảnh giới người này nữa thì chúng ta sẽ hưởng được những cảnh giới thiền định sau đó khi mà cái thiện chúng ta thuần thục rồi là chúng ta sẽ sống gần như là nó nó dễ thành tựu những cái đạo nghiệp còn lại của chính mình nó tạo cho một cái nền tảng phước đức rất là lớn trong đời sống này của chúng ta cho nên Đức Phật khen là cái người mà tinh cần làm việc lành thì phước đức lớn nhất biết khiêm cung lễ độ tri túc và biết ơn không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất cái khiêm cung nó đối lại với cái gì cái tự kiêu của chúng ta tự kiêu là một trong những cái phá sản phước đức chúng ta lớn nhất trong cuộc đời này cho nên đó, một người tu học tu hoài mà không thấy kết quả là chính do cái tâm tự kiêu của chúng ta chúng ta có một chút mà thật sự chúng ta làm chưa được cái việc gì hết nhưng mình thấy mình ngon lành rồi mình ví dụ như mình cũng tổ chức từ thiện mình cũng cứu một trăm ngàn người gì đó rồi mình cũng in kinh ấn đóng mấy chục ngàn quyển mấy trăm ngàn quyển rồi mình cũng là tổ chức tu học cả ngàn hai ngàn người ví dụ vậy là những cái đó mình tự thấy là mình có tài và mình làm thành công việc đó tức là gì cái tâm tự kêu bắt đầu nó sống lên như hôm trước mình đã nói rồi cái khiêm cung cái lễ độ là một trong những cái mà tạo cái nền tảng phước đức rất lớn cho đời sống đời thường của mình và nhất là những người tu tập cái người tự kêu giống như lấy lưỡi hái để trên cổ của mình mình hướng tới để mình đứt họng mình chứ không có lợi gì trong cái việc tu tập cả thật ra ai tự cảm giác rằng mình đúng mình hay hơn người bên cạnh mình tài hơn người kia cho mình thành công và nhất là chúng ta đã có thành công trong cuộc đời này thì luôn luôn là sanh tâm tự kiêu cho nên những người mà càng lớn chừng nào càng lớn giai vế xã hội chừng nào thì cái tâm tự kiêu càng lớn theo chừng đó và người đó rất là khó sửa đổi ví dụ những vị thầy mà tu còn trẻ trẻ như chúng tôi đó thầy dạy thì còn nghe hoặc người khác góp ý còn nghe đúng không lớn lên cỡ thượng tọa cỡ hòa thượng là muốn góp ý ổng một cái là khó khăn dữ lắm <laughs> khó khăn vô cùng cho nên cái tâm tự kêu nó có rồi bây giờ mình là cái người có vị thế rồi có vai vế rồi muốn nói với tôi rồi phải nói làm sao cho tôi nghe chứ đừng nói cái kiểu đó là coi chừng đó, đụng tới tôi tôi là cái người có đức đụng tới tôi là coi chừng tổn đức là đủ thứ chuyện trên đời nhưng thật sự là sai như là một cái biển vậy đó mà người ta không thấy nhưng mà chính cái tâm tự kêu nó che mất cái che chắn cái sự thật họ đang sống và càng tự kêu chừng nào thì càng tổn cái phước lành mình chừng đó thì ra cái người muốn hết tự kiêu đầu tiên là chúng ta phải tu tập á, cái cái tâm khiêm cung lễ độ của mình á. nhưng mà trước mắt là chúng ta phải nhận ra được cái sự bình đẳng trong pháp giới chúng sanh này cái này chúng ta phải hiểu rõ giữa mình và mọi người không ai hơn ai cái gì hết tại vì mình đó, người ta cũng ăn để sống mình cũng ăn để sống người ta hít thở để sống mình cũng hít thở để sống phải không thì đâu ai hơn ai cái điều gì trên xã hội này đâu họ cũng đi cũng đứng cũng ăn cũng ngủ giống giống như mình gần như cái đó là cái bình đẳng rồi thì đức phật còn nói tới một cái bình đẳng nữa là gì cái bình đẳng nữa là tất cả chúng ta đều là phật tương lai cho nên chúng ta tôn trọng cung kính một người có nghĩa là chúng ta đang tôn trọng và cung kính một vị phật tương lai chứ để mình coi thường người đó mà tới hồi người đó thành phật rồi mình muốn tới cầu học đạo mắc cỡ không dám lại <laughs> thì chúng ta phải công kính ngay từ bây giờ chúng ta phải thấy rõ ràng đó là một vị phật thực sự chứ không phải chuyện đơn giản mặc dù họ họ nhỏ tuổi hơn mình mặc dù họ học đạo sau mình nhưng mà thực sự là họ chưa có phát huy được tất cả những thiện nghiệp những cái đạo đức để họ có thể tiến hóa đúng theo cái chiều hướng đạo lý chứ chưa chắc rằng họ thua mình chưa chắc thật ra là người bước trước bước bước sau bước chưa hẳn là người bước trước nó hay hơn những người lớn tuổi chưa hẳn là họ giỏi hoàn toàn đúng không người tu lâu chưa hẳn là người đó thấu hiểu đạo lý thật ra là thôi tốt nhất là chúng ta nên tôn trọng cung kính nhau để chúng ta tạo được một chút phước duyên lành với nhau khi mà mình tôn trọng tất cả mọi người thì sao sẽ được tất cả mọi người chấp nhận mình một cái nhân quả dễ sợ nhất của những người mà coi thường kẻ khác mình coi thường một người thì mình sẽ bị nhân quả một người mười người coi thường mình chứ không phải một người và cái thái độ mà bất kính với mọi người á thái độ tự tôn ha có một lúc nào đó người đó thành tựu thôi ví dụ như bây giờ họ thành tựu họ sẽ chê bai một ngàn người họ thấy rằng một ngàn người này không bằng mình thì chúng ta sẽ gặp một cái nhân quả ngay trong đời này là một ngàn người không chấp nhận chúng ta và nó sẽ khiến cho chúng ta mất tư cách một cái điều gì đó đây là một điều dễ sợ trong nhân quả hiện tiền của người mà tự kiêu tự đại và lỡ mà chúng ta mà tự kiêu khinh thường coi thường một vị tôn đức thì thôi là xong rồi xuống địa ngục như tên bắn Thật ra cái tâm tự kiêu là chúng ta phải biết để mà sám hối Lỡ ví dụ chúng ta làm xong một cái việc gì cho ai á Cho cộng đồng Mình là người trách nhiệm và mình có đi làm việc đó như hôm trước chúng tôi nói là muốn phá vỡ cái tâm tự kiêu này thì chúng ta nên lại Phật trước đến trước tâm bảo chúng ta đảnh lễ cầu tâm bảo là con tên gì tuổi gì đến bây giờ con nhận trách nhiệm con đi đi làm cái việc Phật sự đó xin được sự gia trì hộ niệm của chư Phật chư Đại Bồ Tát chư vị Thánh chúng chư vị Long Thiên Hộ Pháp gia hộ để cho con làm cái việc này được trôi tròn và khi mình làm xong công việc đó rồi mình phải đảnh lễ tam bảo tạ ơn tam bảo chứ không phải là việc của mình tức là nhờ cái sức gia trì hộ niệm của chư Phật chư Đại Bồ Tát chư vị Thánh Hiền Tăng chư vị Long Thiên Hậu Pháp mà con thành tựu được sự việc vừa qua thì bây giờ con đến con xin trình lên sư Phật giống như là con đi báo công chứ không phải là cái công sức của mình thành ra khi một người nào thấy mình thành đạt thấy mình thành tựu thấy mình làm được việc gì đó tức là bắt đầu tâm tự kiêu sống dậy thì phải biết lại Phật sám hối liền khi đó đi đừng có để nó sống dài, nó sống dài là mình tự quỷ cuộc đời của mình tự đào hố để chôn mình với cái tâm tự kiêu này có rất là nhiều những vị phải nói là những vị rất là nổi tiếng và họ bị sụp đổ rất là nhanh vì cái tâm tự kiêu này và cái này nó sẽ kèm theo cái gì nữa thiếu lễ Phật thầy Thầy nói quý Phật tử như cái đề tài trước chúng tôi nói là quý vị thiếu khó lễ Phật là vậy chúng ta dù là ai đi nữa thì trên đầu mình vẫn còn có người để chúng ta cúi đầu lễ lại nha có rất là nhiều vị thầy xuất gia rồi họ còn nhỏ thì siêng năng tinh tấn tu hành ghê gớm lắm đêm nào cũng lễ Phật thậm chí lễ cả trăm lẻ tám lễ có khi lễ Phật suốt đêm thì tự nhiên phước đức nó lớn lên để bắt đầu mình giỏi giang mình nổi danh mình nổi tiếng lên cái bắt đầu mình quên Phật bây giờ mình ông bự rồi cái ông như cục đất ngồi đó mất mới thì phải lại chết liền tại chợ và rất nhiều vị nổi tiếng chết trong cái trường hợp thiếu lễ Phật Tại nên lễ Phật cũng là một cách để chúng ta làm bớt đi cái tâm tự kiêu của chúng ta Phải hạ được cái cờ bản ngã của mình xuống thì đời sống của chúng ta mới bình yên Và những cái bước tiến về lâu về dài trong Phật Pháp đó. Quý vị thấy nếu mà chúng ta tự kiêu, tự mãn cho đến mức độ mà trời người đều ghét rồi là chúng ta khó sống lắm và nhất là trong cái lúc công phu thật sự chúng ta phải luôn thấy cái ý niệm từ trước giờ chúng ta nói là mình phải ý thức được một cái việc là lúc nào chúng ta cũng có trên đầu là Đức Phật đang thấy biết cho chúng ta đang gia trị hộ niệm chúng ta chư đại bồ tát đang thương yêu bảo bọc chúng ta long thiên hộ pháp đang gìn giữ chúng ta từng ngày từng giờ lúc nào chúng ta cũng phải thấy có điều này nghĩa là tất cả những cái việc làm của mình mình giống như là cái bàn tay nối dài của chư Phật hoặc là được sự sai khiến của Đức Phật chúng ta làm chúng ta làm những cái cái cái hành giả cho nên là trong bàn nguyện mình nói là nguyện con được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai dù mình giỏi cỡ nào mình cũng thấy là mình đang là sứ giả của chư Phật mình đang là sứ giả của chư vị Bồ Tát để mình làm chứ không phải là cái việc đó là việc mình giỏi mình tự sáng chế ra mình tự bài ra mình nó là uh, đạt được mình sáng kiến mình thành công vân vân tất cả những cái điều đó đều làm cho chúng ta tự kêu tự đại mà tự kêu lúc đầu chưa tới tự đại tự đại tự tôn là coi mình thành thánh luôn nữa thế cho tại bây giờ quần chúng với mình đông quá rồi mình được đứng lên tòa thuyết pháp hàng muôn hàng dạng người rồi thì giờ rõ ràng là ờ, trong cái thời xưa Đức Phật mỗi lần thuyết pháp có ngàn mấy trăm tăng ni nghe bây giờ mình thuyết pháp năm mười ngàn tăng ni nghe thì vậy là mình thánh rồi tới lúc đó là hết cứu rồi <laughs> lúc đó là hết cứu mình tự đào hố chôn mình liền đó, cho nên là cái mà nguy hiểm nhất là mình tự kêu đến mức độ mình thấy không ai còn bằng mình nữa mục hạ vô nhân thật sự rồi thì mình biết rằng là cái hố thẳm chuẩn bị bước tới chúng ta đang càng tự kêu chừng nào thì cái hố sâu vực thẳm càng sâu chừng đó với chính mình để chúng ta bước một bước nữa là tới thôi đây là một cái điều dễ sợ nhất trong cái việc tu hành nhìn kỹ tất cả những người thành công thất bại đều vướng vào cái lỗi tự kiêu này mà như nãy tôi nói có những cái vị mà chúng tôi biết á, họ tu rất kỹ phải nói trong cái lúc mà chúng tôi thân cận gần gũi chia sẻ là vị thầy tu rất tốt đạo hạnh phải nói là tuyệt vời kỹ lưỡng vô cùng rồi lần lần cái mình thấy mình ở ờ, mình sao mình tu tốt ông này tu không bằng mình tự thấy mình làm tốt tự thấy mình làm đúng tự thấy mình làm hay tự thấy mình có đạo hạnh và rõ ràng vị này rất là tài năng mà trong những cái bài thuyết giảng chúng ta sẽ thấy mang máng cái chê trách thiên hạ chúng ta thấy lộ lộ lộ lộ ra nó rồi chết rồi nếu mà còn tiếp tục cái tình huống này là chết thiệt luôn chứ không phải chết chơi mà rõ ràng trong thời gian mình nghe vị đã chết thiệt rất là nổi tiếng nhưng mà vẫn phải bị sụp đổ với cái tâm tự kiệu thành ra là nó phá hết tất cả những phước lành của chúng ta Dù chúng ta có làm cái gì cho tới tận tài sanh đi nữa Mà tâm tự kiêu chúng ta còn Là chắc chắn chúng ta sẽ chết Tự mình sẽ giết mình với cái tâm tự kiêu này thành ra là việc khiêm cung lễ độ cung kính mọi người là tích tụ phước lành cho mình còn tự kiêu tự đại là phá vỡ phước lành của mình đó là hai con đường cần phải chúng ta phải biết và hết sức là tỉnh táo để thấy cái móng khởi của tự kiêu ví dụ có tu chúng ta mới thấy chứ đôi lúc mình cũng thấy mình giỏi lắm lúc nào mình thấy mình giỏi là biết rồi đó bắt đầu vẫn nó dựng cờ lên rồi đó dựng <laughs> cờ nữa và bắt đầu nó lớn lên rất là lạ luôn mình có thể mình ngồi một thời thiền được định hơn huynh đệ của mình thôi trong một cái buổi ngồi thiền 50 người khi đó là thầy hỏi người này hỏi người kia hỏi người nọ thì mình thấy hồi sao mấy người này nói đâu đúng rồi đâu có hiểu rồi chỉ có mình mình đúng rồi thì bắt đầu nó lên rồi đó <laughs> bắt đầu nó nổi cái tâm tự kêu lên liền rồi đó thì hôm nay mình thấy mình hơn người này một chút ngày mai mình thấy người hơn người kia một chút người kia mình thấy hơn người nọ một chút là bắt đầu nó dày lên nó mạnh lên và mỗi lúc nó mỗi lớn đến độ mình hối còn coi ai bằng mình là thua coi như mình chết rồi đó ngày đó phải lại phật cho nhiều lên để sám hối thì chúng ta thấy <coughs> những người mà được nổi danh nổi tiếng mà bền bỉ thì một phần là do họ biết gìn giữ cái tâm khiêm cung lễ độ này chúng ta càng lãnh đạo chừng nào có nghĩa là chức vụ chúng ta càng lớn chừng nào chúng ta càng thành công chừng nào thì chúng ta càng khiêm cung lễ độ chừng đó để chúng ta gìn giữ bền lâu cái việc của chính mình còn nếu mà chúng ta có địa vị xã hội chúng ta được thăng tiến ngay cả thăng tiến trong công phu tu tập mà chúng ta cũng không có cái thái độ khiêm cung thì coi chừng có ngày chúng ta cũng sụp đổ luôn ngay cả khi chúng ta thiền định á, mà thành tựu công phu đi nữa thì chúng ta cũng không có phải tự tôn tự đại được phải hết sức khiêm hạ và thấy rằng đường chúng ta còn dài lắm đừng nghĩ là hôm nay được thiền định này được thiền định kia là mình giỏi không có giỏi giang gì đâu chưa tới đâu hết đó. chưa có viên mãn phật quả thì chúng ta vẫn còn thấp hơn chư phật và chúng ta còn mù mờ chưa có rõ ràng hết mọi chuyện thì biết rằng mình chưa có đi đâu về đâu được nữa cho dù mình làm chủ sinh tử trong đời này mình đã tự tại rồi đối với chân lý mình đã thấu suốt rồi mình đủ sức để có thể dạy dỗ tất cả mọi người rồi nhưng mà vẫn thấy rằng sao nhờ cái sự gia trì hộ niệm của chư Phật mà mình được thành tựu công phu này chứ mình đừng có nghĩ là mình tài mình giỏi là mình sai lầm nó thành ra là từ cái cái đối xử bên ngoài cho tới cái nội tâm công phu của chính chúng ta chúng ta phải làm sao phải gìn giữ sự khiêm cung và lễ độ thật sự và nếu mà nói về cái chuyện quan hệ giữa mình với chúng sanh thì chúng sanh từng là gì là cha là mẹ mình rồi nên mình nếu mà lúc nào mình vẫn coi thường một người khác mình không coi trọng một người khác không coi đó là một ân nhân đến với mình thì chúng ta đã mất cái lễ độ rồi không phải nói như vậy thành ra trong lòng chúng ta luôn luôn tôn trọng và kính lễ mọi người thì chúng ta tạo được cái phước rất lớn thành ra là chúng ta phải lại Phật thực sự nếu chúng ta là cái người đã có rất vào cái trường hợp này thì nên quỳ trước Phật lại Phật chúng ta phải lại Phật thật nhiều để hạ bớt cái tự kiêu tự đại của mình và đồng thời chúng ta phải biết cách để sám hối cái này nên sám hối nha có một trường hợp có vị thầy chúng ta biết khi đã phát hiện được cái tự kiêu mình rồi sám hối liên tục 21 ngày không xong phải bỏ đi tất cả những cái gì đang có của mình suốt 10 năm trời để làm sao mình phải hạ mất cái này và suốt 10 năm như vậy chỉ hơn thua với cái tự kiêu tự đại thôi vậy đó mà nó còn chưa có chịu tan biến hết khi mà phát hiện này không phải dễ mà chúng ta phải sám hối gần như liên tục và phải lại Phật cho nhiều lên càng lại Phật nhiều thì nó càng nhẹ đi và mình phải nói thiết tha siêu Phật rằng hôm nay con đã thấy con đã rất cho cái trường hợp này rồi con biết đây là lỗi lầm đây là một sự sai trái lớn nhất trong cuộc đời của con cần phải đốn phá cái cái tâm tự kiêu tự đại này xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con nó được tiêu mòn và người đó tới hết cái tâm tự kiêu là gì người đó sẵn sàng quỳ gối với bất kỳ một ai dù đó là một đứa con nít nếu mình lỡ sai phạm nhưng bây giờ mình thấy mình có lỗi mình muốn xin lỗi người khác nhưng mình cũng vẫn đứng mình cũng rõ vẫn tỏ thái độ là mình còn cái gì cứ ngắt mình đầu gối mình không quỳ xuống nổi nhưng khi mình cúi chào người khác thì cổ mình cứ ngắt mình cũng không dám cong xuống nữa nó thay thế rõ ràng nó cứng lắm mình nhìn lại những cái thái độ cư xử đó mình biết là người này chưa mềm mại chưa hết cái tâm tự kiêu và cuộc đời của họ trong cái bước đường học đạo sắp tới nó sẽ đổ vỡ đời sống cá nhân cũng không thành tựu đây là việc mình phải biết cho nên người mà đã đốn được cái cờ tự kiêu rồi á họ có thể quỳ dưới chân của bất kỳ một ai mà không có một chút ngừng ngại không có nghe khó chịu khi chúng ta thấp hơn người khác chúng ta gần như là ở phía sau tất cả mọi người chúng ta phải bước từng bước thang thấp nhất để chúng ta đi lên nếu chúng ta không bước từ cái nấc thang thấp nhất chúng ta không lên tới đỉnh cao được nên đối trước cái công chúng nhiều người thì gần như là muốn thấy cái mặt mình cũng khó lắm <laughs> nó khi mà đối xử với những cái cái công chúng lớn chúng ta rất là khó thấy bộ mặt của mình tức là gần như mình ẩn khuất giữa đám đông như vậy mình phải biết tôi mình sẵn sàng phải quỳ mọp mình sẵn sàng phải nằm dưới đất mình nguyện là nếu cần chúng ta sẽ nằm lót đường cho người khác bước qua và điều đó chúng ta thành tựu được thì mới phá được cái cờ tự kiêu của mình Chỉ cần mình có một chút mình thấy mình ngon lắm và cái lỗi này nó ít có người ít có người vượt qua được chúng ta phải khéo chăn giữ tâm chúng ta rất là kỹ thì chúng ta vượt qua điều này và đây là đối với chúng tôi đây là một điều dễ sợ nhất vì cái xương máu này chúng tôi đã nếm phải nói như vậy trên bước đường tu tập chúng tôi nếm cái này phải là nếm nếm nếm đậm mùi lắm <laughs> phải trả cái giá gần như bằng sinh mạng của mình mới có thể không có bị cái tâm tự kiêu mà nó nó hoành hành mình Thật ra đây là cái điều khó tu chứ không phải dễ đâu mình Thấy vậy khó tu tại vì nếu mình hạ được cái tự kiêu thì cái ngã mình nó mới mỏng Và muốn đạt tới cảnh giới vô ngã thì phải hết cái tâm tự kiêu Thì chúng ta mới thấy được cái sự bình đẳng với nhau trong Pháp giới này Còn không mình vẫn thấy mình nhích hơn thiên hạ Nói gì nói thì mình cũng vẫn ngon hơn à. Lạ lắm Rất là lạ cái tâm tự kiêu này rất là khó phá gần như phải tỉ mỉ công phu lắm phải sám hối lễ phật rồi mình thấy mình nó sống dậy cái kiểu nào ví dụ như cư xử nói chuyện với bạn bè một chút mình thấy mình là đúng mình đưa ra một lý luận đúng mình không bao giờ chịu thua ví dụ gì đó thì đó là cái gì đó là tự kêu á, trong cái việc gì làm trong đời sống này chúng ta tự kiểm tra là nó, nó nổi lên lạ lắm mình thấy rõ ràng là mình làm không bằng người ta nhưng mà tự trong lòng mình không để giống như mình không có mắt để thấy thái sơn trước mặt mình trời mà đối diện với một bậc phước đức mà rõ ràng mình cũng thấy mình ngang ngang với họ chết đó chứ không đơn giản nhưng mà đó là cái để làm đình trệ cái công phu của mình làm tổn cái phước lành của mình như hôm trước chúng ta nói là đối diện với bậc tôn đức mà có thái độ bất kính là chúng ta mất phước rất là lớn mình có thể làm cả đời của mình nha nhưng chỉ cần đối diện với bậc chân sư thực sự mà có thái độ tổn đức là một đời này không cứu gỡ được Ừ, nó sẽ làm cho mọi người sẽ khinh khi sẽ chê bai sẽ coi thường mình lạ lắm mình lần lần mình bị mất tư cách mất tư cách hoàn toàn những bậc hiền trí không còn thương mến mình nữa và mình gặp rất là nhiều chuyến viên nhưng mà cái đó không phải là vị kia trù rủa gì mình đâu nhưng tôi nói là khi mà chạm tới những bậc tôn đức là thì mình dễ bị chết Thật ra đâu có biết ai Họ ẩn trong dân gian này mình biết ai là ai Thánh hiền trà trộn trong dân gian này chúng ta không biết nổi đâu Dạ, tốt nhất là mình nên khiêm cung lễ độ để bọn chúc phước trong cuộc đời này <laughs> mỗi người phải nói là mình lễ phật mình cầu phật cho con thấy ai con cũng đủ lòng tôn kính và thương yêu họ thương yêu và tôn kính thật sự con mở mắt con thấy người nào thì người đó là người con thương yêu và tôn kính khi con nghe tới một người nào đó thì người đó sẽ là người con thương yêu và tôn kính và phải cho con có một sự đối xử thật lòng bằng tất cả những sự thương yêu tôn kính của con trong đời này với mọi người phải làm sao để phải làm cho cái tâm mình nó sống vậy nó mềm mại như vậy thật sự thì mình mới dễ tiến bước trong công phu chứ nó phá cái cái cái cái, cái công phu nó lạ lắm chỉ cần mình một bữa nay mình thành tựu được cái cái cái kiểu ngồi thiền đó thôi mình tự thấy mình được tự thấy mình ngon rồi ngày mai mình sẽ vỡ liền cho nên được là nên lại phật tạ ơn phật liền tại chỗ rồi được cái gì thì chúng ta nên tạ ơn Phật nhờ sự gia trì hậu niệm của Đức Phật chứ đừng bao giờ nghĩ là mình xong mình được mình thành tựu thành ra những cái việc khiêm cung lễ độ là một trong những cái nền tảng căn bản nhất cho cái việc tu học của người Phật tử cũng như tăng ni nếu ai muốn thành tựu công phu tu tập của mình muốn đạt tới cảnh giới vô ngã thật sự thì chúng ta phải tu cái này và rõ ràng mình thấy cái người ca người ta càng mềm mại càng khiêm cung khiêm nhường chừng nào á và những người đó chúng ta thấy rằng nó thuần thục đạo lý thuần thục đạo lý họ mới có được cái đạo đức này đây là một nền tảng đạo đức thật sự để thể hiện trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng của mình còn mình không có đó mình thấy mình cứng nhắc hả đi cái gì khi đi cái mình cúi đầu chào cái người ta chào mình mình cũng cái đầu mình giống như có kẹp cây sắt ở sau cúi xuống không nổi <laughs> nhiều khi phật tử thấy chào chư tăng thấy chắp tay vậy chứ cái đầu cứng nhắc à nó giống như bị kẹp nguyên cây sắt này nó cúi xuống không nổi chúng ta mất đi cái sự cung kính đó và đến cái lúc chúng ta lễ phật cũng vậy cũng cứng lắm chưa có mềm mại được chưa có thiết tha tôn trọng cung kính đức phật thật sự chưa tôn kính tam bảo thật sự Thật ra chúng ta thấy mình tu lâu mà mình vẫn vẫn không phát triển được trí huệ của mình Vẫn không phát triển được đạo hạnh của mình Thì đó là một điều thất bại cho mình Và nó làm che chắn đi cái cái thấy nhìn chân lý của chúng ta Với cái tâm mà thiếu khiêm cung, thiếu khiêm hạ này thì đây là cái điều mà phật tử chúng ta cần xây dựng tạo thành một nền tảng tu tập thực sự chứ chúng ta đừng bỏ qua điều này tri túc và biết ơn cái tri túc là nó đã khó rồi đúng không thì túc của chúng ta khó không <laughs> rất khó cái người nào mà sống trong đời này gọi là biết đủ thì khó lắm nhưng mà nói cái chuyện biết đủ của vật chất thế gian thì chuyện nó dễ hiểu rồi đúng không nhưng nếu một người biết đủ thì sao nơi tâm không bao giờ móng khởi một chút niệm tham nào hết đúng không nếu tâm mình đã đàn đủ rồi thì mong muốn cái gì nữa thì ra ngày nào mình còn có một chút mong muốn tức là ngày đó mình chưa biết đủ hôm nay nói về chuyên môn chúng ta phải thấy được điều này còn việc mình không muốn tiền không muốn bạc không muốn danh không muốn lợi chuyện bình thường lắm như ở đây chúng ta muốn nói tới cái việc tu tập á rõ ràng khi mà chúng ta tỏ thiền chúng ta nhập định hay chúng ta đi chùa lễ phật mà cái gì chúng ta còn một chút móng khởi gì mà mong muốn cái gì đó thì rõ ràng là chúng ta chưa phải là người tri túc <laughs> đúng không mà đây là một cái điều thể hiện trọn vẹn cái công phu tu tập của một hành giả nếu một người sống đúng rồi là không bao giờ đối cảnh sanh tâm mong muốn một chút gì hết nếu là người tu còn người không tu thì không có thấy kỹ cái tâm này đâu chúng ta thấy mình thấy cái cảnh việc này mình cũng muốn thấy kia mình cũng muốn thấy nọ cũng tức là gì tức là chưa đủ khi một người ăn no rồi rồi mâm cổ cỡ nào chúng ta cũng không muốn nhưng mà khi chưa no rồi thì cái gì chúng ta cũng muốn ngấu nghiến và nhất là càng đói chừng nào thì cái thứ gì mình cũng phải nhai đúng không thành ra cái người mà tham tâm càng nhiều tức là nơi họ đã thấy một sự thiếu thốn rất lớn thì họ mới khởi cái tham tâm đó là người mà chúng ta phải nói là thật đáng thương Vâng. cái gì cũng muốn cái gì cũng muốn cái gì cũng muốn tức là họ đã rất là thiếu và cho tới công phu không yên ổn được nếu mà chúng ta công phu tốt đời sống chúng ta tốt thì chúng ta cảm giác đã đủ ở nơi nội tâm mình rồi đó, thì thì dù có trời cho mình cái ghế trời đi nữa mình cũng không thèm nữa đừng có nói là những cái của cải vật chất cái thế gian này nhưng mà khi tâm chúng ta thiếu thốn rồi thì cái gì mình không muốn <laughs> cái gì cũng muốn hết tức là chúng ta trở thành thích đủ thứ <laughs> thích đủ thứ rõ ràng là chúng ta chưa tri túc và rõ ràng là như vậy sẽ làm chúng ta bị động suốt cả đời chỉ cái là không tri túc thôi là chúng ta đã suốt cả đời này rồi cho nên khi mà cái trong chúng ta tròn đầy á chúng ta cảm giác đầy đủ rồi thì chúng ta bình an vô cùng giữa cuộc đời này những nói tới cái chuyện danh chuyện lợi chuyện tiền tài sắc đẹp này vì sao vậy vì thực sự là những cái chuyện có trong thế gian này mình đã từng làm rồi ví dụ như làm vua mình có làm chưa tại mình quên đó chứ mấy đời trước mình đã từng làm vua nhiều trận lắm chứ không phải một trận này đâu <laughs> Thật ra bây giờ cũng không cần gì phải làm làm tỷ phú mình cũng đã từng làm rồi thậm chí mình cũng làm tới vua trời nữa chứ đừng có nói vua cõi này tức là lòng vòng trong tam giới này cái gì thiên hạ có là mình đã có rồi tức là gần như mình đã trải qua hết chứ mình không thiếu nhưng mình muốn tức là mình chưa làm ví dụ như người mong muốn để làm tổng thống tức là người đó chưa có làm chưa có làm trong đời này nhiều khi họ làm mấy đời trước họ quên thôi chứ còn đã đi trong tam giới là tất cả những chuyện thiên hạ có là mình đã có là không thiếu cái gì hết trơn đã trải nghiệm hết rồi nhưng mà chúng ta thấy những cái trải nghiệm gần á thì khiến cho chúng ta dễ nhớ còn trải nghiệm lâu quá chúng ta quên ví dụ như mình mới ăn no thì mình nhớ liền á giờ đồ ăn không còn thèm nữa nhưng mà ăn no rồi cái dài ba tiếng hồi bắt đầu mình thèm trở lại thì mình sẽ quên mình sẽ quên cái no đó mình đã ăn rồi có những món mình ăn rồi nhưng mà vẫn còn tiếp tục thèm có nghĩa là mình ăn chưa đủ đây là vấn đề mà sâu thẳm nhất trong tâm của chúng sanh chúng ta thấy chúng ta còn mong cầu rõ ràng là mình không phải tri túc mặc dù bên ngoài mình sống là mình cũng mặc áo rách rồi ở nhà cũ rồi ha chúng ta đi xe cũ và nghĩ là mình tri túc mình biết đủ nhưng thật sự trong tâm mình muốn cái gì khác chứ đâu phải muốn cái này nữa <laughs> chúng ta còn cái muốn đó tức là chúng ta chưa tri túc người thật sự tri túc rồi đó là về mặt chuyên môn là đối với xúc cảnh không hề sanh tâm tham muốn thì mới thật là người tri túc chứ không phải là chúng ta dám sống khiêm nhường chúng ta sống uh, khiêm tốn chúng ta sống uh, ờ, đệm bạc gọi là tri túc không phải không phải đâu họ dù họ sống trong cái cảnh giàu sang sung sướng nhưng mà họ vẫn là người đang tri túc đó tại vì họ không dướng mắt thì đó đừng nghĩ tri túc theo cái kiểu cận khổ đó là tri túc mà không phải chúng ta đừng có hiểu lầm cho nên đó, mình càng thấy người nào cần khổ thì mình càng càng quý đúng không tu mình ở đời sống này có một cái khổ đó tôi không hiểu tại sao mình muốn người ta càng khổ chừng nào á, thì mình càng thích chừng đó <laughs> mà vô chùa cũng ký công trách với mấy thầy <laughs> thầy nào mà sống nghèo khổ sống bần hàng sống rách rưới sống lang thang là thầy nào hạnh tốt sống đúng với đạo chưa chắc <laughs> hôm trước mình có kể câu chuyện rồi mình thấy không rõ ràng là chưa chắc thật ra là cái việc phải thấy thể hiện từ cái nội tâm của người đó mới thể hiện trọn vẹn cái tri túc của đạo Phật được bởi vì mình nói đạo Phật là cái đạo do tâm mà Thành ra tất cả những cái điều này mà mình nhìn vào nội tâm để mình thấy rõ ràng người đó tri túc hay chưa chứ không phải là chuyện đơn giản thể hiện đời sống đời thường có khi là họ không có giỏi giang gì hết á nhưng mà họ sống trong đời này chẳng ai khen tặng mình thì chuyện dễ làm nhất là bắt đầu mình sống khiêm gọi là mình sống nghèo hèn mình là khổ hạnh chút hơn người khác liền chuyện đó đâu có khó đâu để được chi để được người khác khen thôi để mình thiếu được cái tiếng khen mình nó sống cho người khác khen mình thôi rõ ràng là người đó cần thiếu tiếng khen <laughs> cần thiếu tiếng khen chứ không phải là tri túc đang cần làm để cho người khác khen tặng mình à, vậy là cũng là cái tâm cầu danh tức là chúng ta còn mong muốn một chút gì đó chứ chưa hẳn là cái việc khổ hạnh kia là tri túc thì tôi phải xem với cái tâm người đó như thế nào đời sống có vướng mắc hay không trong cái nghèo hèn ông không vướng mắc bây giờ ông giàu sang ông có vướng mắc không nếu vướng mắc giàu sang thì phải coi chừng chưa phải là trì túc thì chúng ta phải thấy là cái đối thuận và nghịch người đó phải được tự tại thật sự mới là tri túc ở hai mặt của cuộc đời cái thuận nghịch họ không còn khổ đau không còn bất an không còn dao động nữa mới tri túc người ta khen mình đó là mình cảm thấy bình thường tại vì được khen hoài đúng không thì mình cảm giác bình thường nghĩ là ông thầy tu giỏi nhưng mà chơi ổng một câu cái nghe mặt mày đỏ rần <laughs> thì không phải <laughs> tại vì ông thầy lúc nào cũng được thiên hạ khen thiên hạ trân trọng thiên hạ quý mến thấy cái chuyện lễ lại cung kính cúng dường khen tặng bình thường quá rồi nó thường rồi <laughs> gặp một cha nào sốc một cái rồi nói một câu nặng thấy ông thầy ngồi rung rinh cái ghế thì biết rồi là hết mất bình thường tức là chưa tri túc có nghĩa là trong đời sống này đối cảnh mà chúng ta còn bị dao động tức là chúng ta chưa tri túc chúng ta chưa tròn đầy khi mà người tri túc tròn đầy rồi xúc duyên xúc cảnh là họ thấy đúng vấn đề không không còn dao động nữa thấy đến sự thật vấn đề chúng ta mới tri túc tức là tâm chúng ta không có còn mong cầu nữa và chúng ta cảm thấy chúng ta tràn ngập tại vì trong cái kho tàng trí huệ của mình không thiếu thốn bất kỳ điều gì và họ nhận thấy điều này khi nào mà phải à lên giống như luật tổ này đang nào ngờ tự tánh chúng ta xưa nay vốn tự đầy đủ nào ngờ tự tánh chúng ta hay sanh muôn pháp nào nào tự tánh chúng ta bất sanh bất diệt vân vân tức là mình cảm giác đầy đủ thực sự ở trong tự tâm chúng ta không còn cái gì để có thể tìm cầu được nữa ngay cả quả vị niết bàn chúng ta cũng không phải là chuyện để tìm cầu nữa thì lúc đó mới trọn vẹn tri túc à, chứ không phải là tri túc là cái chuyện bình thường là mình không có mình tự biết đủ rồi mình phải sống khiêm ờ, tốn rồi mình phải sống khiêm nhường mình sống ờ, nghèo khổ gọi là tri túc là chúng ta đã hiểu lầm đạo Phật rồi Đức Phật không nói tri túc bình thường như vậy đâu chúng ta phải nhìn xa nhìn sâu đến tận vấn đề của tri túc là phải đến một cái đỉnh điểm là tâm dứt bật hết tất cả những mong cầu hòa nhập vào cái chỗ gọi là đầy đủ nhất cái kho báu mà kho tàng của tự tánh chúng ta đã thâm nhập chúng ta thấy rõ ràng là mình không còn thiếu thốn điều gì nữa không cần phải học thêm không cần phải tu thêm không cần phải làm không gì thêm nữa thì thực sự mới là tri túc tri túc đến cái đỉnh nó là như vậy và cái sự biết ơn này biết ơn là một trong những cái mà hôm qua mình nói là tạo đầu tiên là tạo năng lượng tốt cho mình đúng không để mình có thể nâng cao được cái thể chất của mình cải thiện được tâm hồn của chúng ta và nó là một trong những cái mà cũng là nền tảng đạo đức thật sự của con người một người mà vô ơn vô nghị thì người đó rõ ràng là mất đạo đức rồi thọ ơn người khác mà không ghi nhận không ghi nhớ là rõ ràng chúng ta mất đạo đức rồi nhưng mà chúng ta là một cái người gì một cái lỗi lớn nhất của mình là cái gì mình quên cội nguồn của mình cái đó mới là cái dễ sợ nhất mình quên hẳn đi quên mất đi cái cội nguồn là gì là cái tự tánh chúng ta nó luôn luôn hiển hiện đây mà mình quên mình quên cái cội nguồn thiên nhiên vũ trụ đó ban tặng chúng ta tất cả mọi cái cái ơn quá lớn của vũ trụ mênh mông này mà mình không hay biết điều này chúng tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần nha <clears throat> chúng ta làm sao phải quán xét để tạ ơn trời đất này được một lần bằng tất cả cái tâm thành của chính mình một lần dùm nha ví dụ như bây giờ mình đang hít thở đây mà mình chưa có một lần tận trong thâm tâm mình nhớ ơn tôn kính cái không khí này là chưa được giờ nào mình không hít thở không khí mà mình chưa có bày tỏ thật lòng thật tâm của mình chứ tôi nói là nói cái chuyện mình vô tắm thôi mình nếu là người biết ơn trước mắt là mình phải chấp tay mình xá mình tri ơn cái giọt nước này trước chuyện đó mình cũng chưa làm nổi nữa là không được mình phải biết cảm ơn những cái rất là thường trong đời sống này mà mình phải thấy được cái giá trị rất lớn lao của nó đâu phải dễ có một giọt nước rớt cho người mình Hồi chúng ta chưa nói đến chuyện công lao mà một sự kết tinh của trời đất này để hình thành được một giọt nước có phải dễ không? Khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà mình chưa bao giờ rung động cúi đầu tạ ơn một giọt nước mà đang tắm. Nữa rõ ràng là ờ. mình bị chai <laughs> bị chai cho nên bây giờ tất cả những cái mà ban phát cho mình trong vũ trụ mênh mông này là chúng ta phải thật tâm thật lòng tri ân mới được và mình phải nhận ra ví dụ như bây giờ sáng ngày mình thấy mình bước ra nhà mình vừa mở mắt lại vậy là mình tri ân phật tổ như bữa đó mình nói rồi đúng không và rồi bắt đầu tiếp tục nữa là mình tri ân cái không khí nhờ cái không khí được mình hít thở để mình được sống tiếp tục còn hết vô thở ra là mình còn mạng sống thành ra đây là một cái người ân nhân rất lớn trong cuộc đời này của chính mình chứ người này là người mà cho chúng ta từng khoảnh khắc một trong đời sống này mà không có hít thở mà lấy gì mình sống mà chưa bao giờ mình biết cúi đầu tri ân thì đó là một điều rất là dở Nghe không? Rồi khi mà mở mắt ra thấy được ánh nắng ban mai để ban phát cho chúng ta hơi ấm trong đời sống mới Đem lại ánh sáng để chúng ta đi đứng trong cuộc đời này được Chúng ta phải biết tri ân, phải biết tạ ơn thật sự rồi nhờ đất để chúng ta được bước đi nhờ những cây cỏ mọc từ dưới đất lên và nó tạo cho mình cái khí oxy để mình thở Thật ra là đối với một ngọn cỏ, một lá cây, một chồi non có khi nào chúng ta rung động để tri ân nó chưa? Chưa Chúng ta phải làm điều đó trong đời của mình Thật sự mình phải quỳ xuống mình bái tạ một cọng cỏ nhỏ một mầm non vừa nảy lên giữa cuộc đời này đó là tinh hoa của vũ trụ để ban phát cho cái cuộc đời này một khí thở để sống ban phát một mầm sống cho chúng sanh nào đó trong đó có mình thì rất ơn đối với cuộc đời đối với vũ trụ này lớn lắm đối với chúng ta không có phút nào chúng ta không thọ ơn hết và chúng ta phải sống bằng cái tâm thái đền trả thực sự cái khả năng giống có của mình cái năng lực cái hiểu biết gì của mình mình muốn cống hiến hết để đền trả cho vũ trụ này cho nhân sinh này cả cái cuộc đời của mình chưa chắc đủ mà mình còn tự thấy mình còn ngon lành còn còn riêng tư cái gì đó là biết rằng chúng ta không phải là cái thái độ biết ơn và đền ơn Đức Phật có nói một câu như thế này cái người mà biết ơn và đền ơn thì sống xa ta ngàn dặm như đang sống bên cạnh ta Người không biết ơn, không đền ơn dù ở bên cạnh ta như sống xa ta ngàn dặm Thật ra mọi người Phật tử chúng ta mà ở trong chùa, ở trong ngôi tam bảo mà chúng ta không biết ơn và đền ơn thì tức là chúng ta ở ngoài chứ chúng ta không ở trong ngôi tam bảo phải không? Ở cách xa Đức Phật tới ngàn dặm này. Cho nên cái thái độ biết ơn và đền ơn cũng là một trong những cái nền tảng đạo đức thực sự chứ không phải đơn giản. Thật ra bây giờ chúng ta phải phải tập <coughs> cái này là phải dành nhiều thời gian cho chính mình trong cuộc đời này bây giờ mình nghiệm lại coi cái cái không gian cái vũ trụ này để mình thực sự có một sự rung động tri ân nha không phải là mình quán theo cái kiểu gượng ép nha chúng ta phải cố gắng làm sao đó để chúng ta thực sự rung động với tất cả mọi điều chúng ta phải chạm đến sự thật của tất cả mọi điều trong cái việc học đạo này chứ không phải gượng ép không phải là gán ép trong cái đầu của mình Quý vị thấy mình thọ một giọt nước Thọ một hạt cơm của trời đất nè Chúng ta nói của trời đất thôi Chưa nói tới công lao của người Thì đâu phải đơn giản mà có hạt cơm cho mình đâu Những cái tinh túy của trời đất cái vũ trụ, của trăng sao, của đất nước Của gió, lửa này hình thành được một hạt gạo Có dễ không? Dễ đâu mà dễ Đúng không? đâu phải cái chồi non nó được nảy lên để nó có thể nó tạo thành cái màu xanh cho mình nhìn ngắm là là bình thường như mình đã thấy nó quá bình thường trong cuộc đời này đi từ xưa giờ cái tâm chúng ta chưa dao động tri ân những điều đó thì rõ ràng là trong đời sống chúng ta sẽ mất mát rất là nhiều những cái cội nguồn thực sự những cái người ơn lớn lao thực sự của vũ trụ mênh mông này nó ban phát chúng ta gần như tất cả thì vậy nếu mà chúng ta sống riêng tư chúng ta sống ích kỷ chúng ta sống cho mình tức là giống như mình đã người dông ơn bội nghĩa thực sự rồi thành ra đạo đức chúng ta không lớn lên được thì bây giờ chúng ta muốn cho đạo đức chúng ta lớn lên thì cái người đạo Phật là người phải đạo đức thực sự trên mọi phương diện đời sống này thọ ơn là chúng ta phải biết trả ơn phải biết đền ơn là chúng ta phải biết giữ gìn cái môi sinh trong sạch đúng không chúng ta phải đóng góp cái sự trong lành của mình bằng những ý nghĩ thiện để chúng ta đừng có tạo những cái khí cái khí độc vào không gian này nữa nếu ngày nào chúng ta còn nghĩ tới những cái chuyện ác ngày nào chúng ta còn nghĩ tới cái chuyện riêng tư cái chuyện cá nhân tức là chúng ta phát những cái sóng xấu ra vũ trụ này để chúng ta làm dơ đục cái không khí không gian chúng ta đang sống thì vậy là chúng ta muốn gìn giữ không gian sinh tươi của chúng ta đúng không thì mình phải sống thiện hoàn toàn những ý nghĩ thiện ý nghĩ lành luôn luôn phát khởi từ cái đầu của mình để mình cung cấp cho cái vũ trụ này những cái lằn sóng tốt đẹp những cái năng lượng tốt đẹp chúng ta phát ra ví dụ nghĩ nếu mà một thời gian nữa chúng tôi nghĩ là khoa học cũng sẽ đo đạt được nếu một cái người có một cái tâm thanh tịnh đó nha ở một nơi chốn nào đó nó phát sóng hàng mười hàng trăm cây số xung quanh một buổi thiền định của chúng ta mà được thành tựu để tâm chúng ta thanh tịnh quý vị không có tưởng nổi cái mức độ năng lượng đó đâu nhưng mà không biết là phải học một ngày nào đó nó có đo được hay không chứ tôi nói nếu như một đất nước Hoa Kỳ này có khoảng 3 vị người đạt đạo ở đây thôi và năng lượng đó có thể cứu thoát rất là nhiều người gần như hết cái đất nước Mỹ này và nếu mà tính toàn cầu toàn cầu này á, chừng khoảng 100 người đạt đạo thôi là đủ để có thể làm mình yên cái này nhưng mà không có đủ cho nên là cái chuyện mà dao động bất an nó còn nhiều chúng ta thấy từ xưa giờ chỉ có một cái người vua mà chúng tôi rất là khen ngợi á, là bà võ tắc thiên võ thiên trong lịch sử ta chê bai bà lắm nhưng mà thật sự là hư sử chứ không phải thực sử nha và võ tắc thiên bà nói một cái điều mà từ xưa giờ chưa có vua chúa khác nói được tức là sau khi bà sai một cái sứ thần bà gặp ngài lục tổ huệ năng rồi tỉnh lục tổ huệ năng về không về mà lục tổ huệ năng khai thị cho bà bà ngộ đạo đối vị trong kinh tụng có cái câu nào của bà ừ, cái bài vô thượng thậm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ ngã kim cấy văn đắc tạo tiền nguyện lệ giải như lai chân thiệt nghĩa đó là cái bài của bà võ tắc thiên sau khi bà ngộ đạo bà mới nói lên cái bài này và bà nói sở dĩ đất nước của ta thanh bình lâu nay là nhờ có một vị đạt đạo trong rừng sâu đó mà thấy được điều này chưa có một vị vua chúa nào đủ khả năng thấy được điều này thành ra rất ít có những vị vua chúa tôn trọng đạo đức chứ đời nào mà ở đất nước có một cái vị tu thanh tịnh thực sự đó là một, một cái phước lớn cho quốc gia trong cái thời đại đó nhưng mà ít có người nào lãnh đạo thấy được điều này lắm đó cho nên là nếu mà chúng ta sống thực sự tốt với xã hội này tức là chúng ta phải thể hiện cái sự tri ân và báo ơn tận cõi lòng của mình từ những việc làm nhỏ nhất ví dụ như nội chúng ta có thể đi tới đây lui đây được một chút thôi là mình phải biết chấp tay cảm ơn cái hư không này nhờ cái sự rỗng này mà chúng ta có thể dao động tới lui để gặp gỡ nhau được trong ngày hôm nay và thậm chí cả cái giường ngủ của quý vị thử đi nha quý vị sẽ bắt đầu thử rất lạ lùng là mỗi lần chúng ta đi xa về cái giường chúng ta đối với gì nó có mừng reo không mà mình không có thấy không cảm nhận chúng ta tinh tế một chút mình sẽ cảm nhận ra quý vị thử một vài lần mình về mình sải tay mình nằm sắp xuống giống như mình ôm mình nâng niu nó mình vuốt ve mình cảm ơn mình mừng rỡ với nó các quý vị thấy cái giấc ngủ nó rất là yên cây cỏ lá hoa xung quanh nhà chúng ta cũng vậy những cái sinh vật sống xung quanh chúng ta đừng nghĩ là nó không biết cái điều gì là chúng ta đã sai rồi mà những cái sự che chở bảo bọc gần gũi thân cận với mình mình hoàn toàn không biết khi mà đạt tới cảnh giới mà toàn tri thực sự quý vị mới thấy rằng tất cả những cái gì đã có mặt trong vũ trụ này đều mang tính toàn tri đừng nghĩ là mấy cái này nó không biết cái gì nhưng mà mình nói cái này cái cây gỗ nó biết là sẽ sanh tranh cãi đúng không khoa học đã đã tới chỗ này rồi họ kẹp cái điện kế trên một lá khô đá khô hoàn toàn nha họ tác ý họ đốt quẹt họ quẹt tác ý đốt điện kế dao động nếu như cái bàn gỗ này mình làm nó cũng sẽ như vậy nếu mảnh giải mình làm nó cũng sẽ như vậy và chúng ta nếu mà đi vô rừng sâu chúng ta mới thấy điều này có những người chết ngộp trong rừng là vì lý do gì sách dao đi cưa cây rào vào những cái rừng thiên á nó chống đói tỏa ra một cái loại khí ngột để cho người đó bị mà trong cái chuyện Tào Tháo bị một cái cây linh đúng không bị bệnh cho tới chết là cũng vì cái tỏa khí của cây linh đó rồi Hồi chúng ta thấy là khi mà mọi người bước vô rừng á ha nếu mà chúng ta có thái độ chăm sóc rừng á chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái cây nó rung động tươi vui lên liền còn những cái cây rừng đó mà chúng ta tác ý để giết nó rồi nó thái độ chống cự và khiến cho chúng ta đi sâu vào rừng chừng nào chúng ta cảm giác ngộp chừng đó không thoải mái không nhẹ nhàng chúng ta thấy sự chống đối hơn thua nhưng mà họ không có khả năng đó nếu mà gặp những cây thiên thì coi xong tức là những cây mà sống quá 60 tuổi họ có thần rồi là sẽ rất là nguy hiểm và chính tào tháo là sẽ chặt cái cây đó mà phải bệnh cho tới giờ phút chết và chúng tôi gặp rất là nhiều người ở Việt Nam có một lần sau năm 75 có miếng đất chùa thôi cây dương nó nhỏ lắm cây dương đó tôi thấy đường kính chưa đầy hai tấc ông đó thì một cán bộ không tin không tin gì hết thì phá chùa thì phải chặt cái cái chùa cái nền chùa coi như là bỏ quỷ rồi không cầm dao không chặt cái cây dương đó chặt vừa đứt cây dương ho ói máu liền tại chỗ ói máu cho tới chết ói máu cho tới chết đụng những cái cây linh là coi như khó cứu đừng nghĩ là những cái thần cây hiền đâu cho nên là tất cả những cái trong vũ trụ mênh mông này nó có cái tri nó có cái biết nhưng mà nó không có cái tâm thức dao động giống như mình nha nên tới đây là cái vũ trụ này là một cái vũ trụ tâm linh chứ không phải vũ trụ vô tri cái khoảng hư không này chúng ta nghĩ là vô tri chúng ta đã lầm rồi thành ra khi chúng ta tác ý tri ân thì chúng ta sẽ được sự che chở cho bảo bọc tiếp tục chúng ta sẽ được bình yên trong cuộc đời này còn nếu như mình đã hưởng thụ quá trời mà mình không biết ơn biết nghĩa gì hết thì mình cũng sẽ có cái nhân quả của mỗi người dông ơn bội nghĩa đó thôi <laughs> nó sẽ có nhân quả ở đây là một cái điều mà cái người chúng ta phải học rất bình tĩnh xem xét là tất cả những cái ơn ích trong cuộc đời này người ta khuyên mình một câu người ta dạy mình một điều mình học được bất kỳ một cái gì mà người Trung Hoa rất là hay là một cái câu nói thôi nhất tự vi sư bán tự vi sư tức là một chữ cũng là thầy mình nửa chữ cũng là thầy mình thì chúng ta cũng phải biết ơn nên uống miếng cơm chúng ta chỉ cần ngồi nghỉ bên gốc cây để được mát thôi đứng dậy mình có bao giờ mình chắp tay mình xá cảm ơn cái cây đó không chưa có không nhiều khi mình cầm cái dù mình che nắng mình thôi mình xuống mình giục cái dù đó cũng không có tôn trọng đó nếu không có nó mình cũng bị nắng thì mình đâu biết ơn nữa đâu <laughs> Rồi đó nếu một người biết ơn là từng cái cử chỉ hành động nhỏ chúng ta đội cái nón chúng ta mặc cái áo chúng ta tắm miếng chỗ nào đó chúng ta ăn một miếng gì tất cả những hành động cử chỉ đó chúng ta phải thọ thái độ trị an phải để cho cái tâm chúng ta nhường nhuyễn như vậy thì đời sống tâm linh chúng ta sẽ phát triển rất mãnh liệt còn chúng ta chưa làm được những điều này chứng tỏ rằng chúng ta không kiểm soát tâm kỹ chứng tỏ rằng chúng ta thiếu công phu và thiếu trí tuệ để thấy ra được sự thật ơn ích này trong dòng đời của chúng ta chưa nói tới cái ơn của Phật của của cha mẹ ơn của chúng sanh ơn thầy tổ những cái ơn đó là Đức Phật nó là đại ơn nhân rồi thì đó là người Phật tử chúng ta đã nghe hiểu nhiều rồi đúng không chúng ta đã nghe quý thầy giảng bốn cái điều đó nhiều rồi nhưng mà đối với đời sống đời thường này những cái điều mà chúng ta thấy bình thường nhất chúng ta phải nhận ra đó cái đại ân nhân của chúng ta trong cuộc sống này thì đời sống quý vị sẽ rất là bình an đi đâu gần như mình cũng được sự bao bọc gia trì còn cái gì không biết những cái điều đó chúng ta thấy khó khăn lắm ừ, đời này rất là nhiều đối tượng với mình <laughs> rất là nhiều sự tranh đấu đối với chúng ta chứ còn nếu mình thấy đâu cũng là ân nhân của mình hết thì như là một cái đại gia đình với mình khắp pháp giới này đi đâu cũng là người ơn của mình đi đâu cũng là người thân của mình hết mất mới thì phải chống chọi hơn thua cho nó phiền não khổ đau đúng không người nào cũng là người ơn người nào cũng là người thân người nào cũng ban phát giúp đỡ chúng ta chúng ta đang nương tựa chia sẻ trong vũ trụ mênh mông này chúng ta phải thấy điều đó thành ra đối với cái vũ trụ không có tiếng nói như loài người chúng ta nhưng mà ngày đêm luôn luôn bao bọc chở che chúng ta chúng ta ngồi dưới đất có bao giờ mình đứng dậy mình cảm ơn nó chưa chưa có đúng không chúng ta ngồi trên chiếc ghế nó cũng chịu đựng mấy tiếng đồng hồ mà cũng chưa có tỏ thái độ nào tôn trọng nhiều khi mình ship người mình cũng quăng nó chứ không phải quăng đưa cách một cách bình thường tất cả mọi điều quần áo mặc chúng ta cũng vậy chúng ta bây giờ phải thấy lại chúng ta phải mềm mại cái tâm mình trở lại để mình thấy tất cả mọi điều là ân nhân của mình trong cuộc đời này để mình sống có ích sống cái gì mà có ích để mình đền trả cái ơn đó trong cho đời chứ mình gặt hái mình mượn dai nhiều quá rồi mình bị nợ thành ra muốn thoát khỏi thì chúng ta phải trả đủ nợ mới ra được thì nên chúng ta phải đền ơn, biết ơn và đền ơn thực sự trong cuộc đời này Thì chúng ta mới hy vọng là ra khỏi cái ràng buộc Chứ mình thiếu thốn, mình nợ nần quá, mình đi đâu <laughs> Không có chỗ để cho chúng ta đi đâu Đi đâu cũng bị lôi cẳng, lôi chân trở lại Thành ra cái việc biết ơn, đền ơn nó là một cái nền tảng sống cho cuộc đời của mình dù người biết đạo hay không biết đạo nếu chúng ta là người biết ơn và đền ơn là đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp tươi vui bình yên và hạnh phúc liền còn nếu chúng ta không biết ơn chúng ta không đền ơn là luôn luôn chúng ta bị bất an cho nên trong đời mình nếu mà lúc nào mình cảm giác bất an tức là mình đã sai phạm mình quên đi cái ơn nghĩa rồi mình quên đi cội nguồn rồi mình đi mất mát cái cái sự bao bọc đó rồi mình mới bị bất an chỉ cần luôn luôn biết ơn trời Phật biết ơn các vị thánh chúng long thiên biết ơn trời đất vũ trụ trăng sao và biết ơn tất cả chúng sanh muôn loài này thì coi như là đi đâu chúng ta cũng cảm giác được thân thiện hạnh phúc đâu cũng là nhà mình đâu cũng là thân bằng quyến thuộc của mình đúng không sống như vậy không hạnh phúc hơn sao <laughs> còn mình thấy đây là đối tượng để mình hơn thua người kia là người mình không muốn chơi người nọ là người thấy ghét người kia không xứng đáng vân vân tất cả những thái độ sống là mình tách ly rồi khi nào mình thấy rằng mình riêng đối với vũ trụ này là mình đã sai rồi đã sai phạm lớn rồi mình không bao giờ sống riêng được cả không có phút giây nào mình có thể sống riêng tư được cả đừng bao giờ nghĩ như vậy nghĩ vậy là chúng ta nghĩ sai lầm và cái điều kế nữa là không bỏ cái dịp học đạo của mình tức là những cái thời học đạo mà mình cảm giác có thể học được thì chúng ta nên dành thời gian để học đạo để chi để chúng ta mở mang được trí huệ của mình để chúng ta có cái thấy nhìn đúng chân lý cho cái việc tu tập của chúng ta nó được đúng mỗi một buổi học đạo chúng ta nó có nhiều lợi ích tháo gỡ được những thấy sẽ thấy sai lầm của mình vén mở được cái con đường đi đúng đắn cho mình trong cuộc đời này thành ra cái việc học đạo là không nên bỏ qua nhưng mà học đạo không có nghĩa là nghe thầy giảng không có nghĩa là đọc kinh nữa mà bây giờ mình thấy tất cả pháp là Phật pháp tất cả mọi điều là đạo lý tất cả những sinh hoạt đời sống này đều là đạo đức thì chúng ta sẽ học hai mặt thuận và nghịch cho nó tròn mặt thuận chúng ta làm để chúng ta được tiến hóa theo chiều thuận mặt nghịch chúng ta cũng phải học để chúng ta không bị sai phạm Thật ra là học không có nghĩa là đọc trên chữ nghĩa không có nghĩa là nghe băng giảng pháp mới nào trong đời thường chúng ta học để chúng ta xây dựng mình lớn lên thì tất cả những cái thấy cái nghe trong cuộc đời này đều là những cái bài học cho chúng ta từ cái sai phạm trong ăn uống cái sai phạm trong giao tế cái sai phạm này sai phạm kia để để chúng ta lớn lên đạo đức của chính mình nếu là một người biết học thì không phút giây nào không có bài học đẹp cho cuộc đời của mình còn người không biết học thì kiệm hoài không bao giờ gặp được bài học nào tốt cho nên chúng ta là người học Phật chúng ta phải khéo học hai điều thuận chúng ta cũng phải tốt nghiệp để đi ra nghịch chúng ta cũng phải tốt nghiệp để đi ra thì người đó mới có cặp mắt tròn trịa còn nếu chúng ta chỉ chìm cái thuận thôi cái nghịch cứ phủ phủi qua thôi mình giờ đâu có rảnh rồi dẹp nó qua bên để mình kiếm cái gì hay kiếm cái gì tốt kiếm cái gì đẹp để mình học và chúng ta học một chiều như vậy thì sanh tâm chấp trước khó có thể ra khỏi trần gian lắm cho nên một người trí tuệ tròn đầy là người đó phải đủ con mắt để thấu suốt được chuyện thuận nghịch trong trần gian này và người tự tại giữa cái thuận và cái nghịch thì người đó mới là người tốt nghiệp hoàn toàn cái thế gian này còn nếu chúng ta thấy một bên thấy một chiều chúng ta tiến quá theo chiều thuận chúng ta cứ giữ hoài cái tâm mình thanh tịnh mình nghĩ đó là đạo chúng ta nằm rồi chúng ta phải học hết mọi điều ở thế gian này sướng chúng ta phải học cho kỳ được và khổ chúng ta cũng phải tốt nghiệp để đi ra <laughs> phải tốt nghiệp hai trường mà nếu chúng ta học mà hiểu sâu hơn nữa chúng ta mới thấy rằng cùng cực cái khổ đau cực khổ sẽ sanh cực lạc đây là điều mình phải biết để mà mình học thì đó là một cái bài phải nói một bài kinh điển và sau này chúng ta có cái dịp sẽ học lại chúng ta sẽ nói tới cái chuyện mà học thuận học nghịch đó. cho nên là cái cái bác giả thường tùy học Phật trong thập nguyện vô hiền chúng tôi cũng nói điều này rất là nhiều như vậy chịu khó <laughs> nghe thêm tại vì hôm nay cái thời gian đó là à, quá lố rồi chúng ta sẽ ngưng cái bài ở đây để cho ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp <laughs>